Rồi. Sáng hôm nay là uh, ngày cuối của cái lớp học ờ, uh, 6 tuần. Bữa nay các vị uh, sư cô đi hết, rời núi. Chúng ta chỉ có hai ngày để mà tổng ôn tập những gì đã học. Mà đương nhiên là đã nó ôn tập thì nó rất là cô động và nó đã động đến rất là nhiều cái vấn đề chuyên môn uh, chi tiết bắt buộc các vị phải thuộc bài rồi các vị mới uh, uh, nghe được cái này ừ. ngày hôm qua uh, tôi đã nói về uh, vũ trụ quan rồi nói về uh, cấu trúc tâm lý chúng sinh nói về vấn đề người cõi vấn đề thiện ác uh, nghiệp báo sáng nay tôi tập trung tôi nói về vấn đề tu chính Ờ, vấn đề tu chứng thông qua những gì mình đã học ừ. tôi đã nói rồi uhm, mọi thứ ở trong đời sống này ờ, từ tâm lý tới vật lý ờ, từ cảnh giới cao nhất cho đến cảnh giới thấp nhất từ cái tâm lý vật lý của một đức phật cho đến một con run con dế thì tất cả hệ đã gọi là tâm lý vật lý đã gọi là năm quẩn không? thiện ác phàm thánh không? thì dù muốn dù không thì trong mỗi một giây như vậy là nó phải biến dịch ờ, liên tục dạ, cái sao nó thay theo những cái trước dù muốn dù không ừ, dù muốn dù không nha dù muốn dù không thì, thì, vạn hữu dạ, các pháp hữu vi do các điều kiện tạo nên thì cũng do các điều kiện mà nó biến mất và chúng ta biết rằng là luân hồi là gì liên hồi là có mặt trong cái dòng chảy sanh diệt nhưng mà không có biết được cái tấm sanh diệt đó nha liên hồi là vậy thôi tức là có mặt trong cái dòng chảy sanh diệt đó mà không biết cứ vậy rồi có phân biệt có thích có ghét à, có thấy à, hạnh phúc và đau khổ rồi có kiếm tìm và trốn chạy ừ. cứ như vậy nó làm nên cái dòng chảy luân hồi và Phật dạy rằng nhá, là giống như biển chỉ có một vị mặn thì toàn bộ lời dạy của chư Phật qua đời mười phương chỉ có một cái hương vị duy nhất đó là giải thoát dầu là một pháp thoại dài à, như là bài kinh à, vọng vọng không sa môn quả hay là chỉ là một, ờ, một câu kệ pháp cú bốn dòng thì tất cả đều có một nội dung nữa hướng đến sự buông bỏ và giải thoát phải có buông thì mới có giải thoát được ừ, phải có buông bỏ để mới có giải thoát nha và muốn buông bỏ thì chuyện đầu tiên là mình phải thấy cái lý do đi buông bỏ đó phải thấy được cái lý do buông bỏ tại sao tại sao có cái chuyện đó là bởi vì một đứa trẻ nó phải chán cái trò chơi của con nít thì nó mới trưởng thành được mình phải chán cái nhà cũ mình mới mua cái nhà mới được mình phải chán cái người cũ thì mình mới có được cái người mới nha chỉ đầu tiên là mình muốn buông cái gì đó mình phải tìm ra được cái lý do để mình chán đó ừ, tìm ra được cái cái khía cạnh cái phương diện nào đó để mình chán đó ừ. đây là lý do vì đâu mà hãy nói đến là, là giải thoát là phải nói đến bốn đế mà cái đấy đầu tiên đó là khổ phải không khổ có một điều là tùy vào cái căn tấm của mỗi loại chúng sinh không? của mỗi cá nhân mà chúng ta có thấy được có thấy được cái cái cái cái cái, cái, cái sự hiện hữu của mình và của thế giới nó là khổ hay không và tùy vào cái căn tánh của mình mà mình thấy được bao nhiêu ờ, thấy được khổ bao nhiêu thì trừ tập được bấy nhiêu nhớ nha cái này phải xâm lên người nha muốn giải thoát thì phải thấy được khổ đế mà mà muốn gọi là thấy được khổ đế đó thì mình phải trừ được cái tập đế à, có thấy khổ có trừ tập thì hai cái này cộng lại đó thì nó có thấy được khổ thì mới trừ được tập thì cái hành trình thấy khổ diệt tập này nè chính là hành trình đạo đế nghe kịp nghe kịp không ừ. nhưng mà nó có một điều là hãy mình thấy khổ thấy được bao nhiêu thì mình mới trừ tập được bấy nhiêu còn nếu mà cái khổ mà mình thấy sơ sài đó thì cái tập mình cũng chỉ đối phó một cách sơ sài nhớ nha khổ nó có ba đó là ừ, sự có mặt của những gì làm cho mình khó chịu sự vắng mặt của những gì làm cho mình dễ chịu và thứ ba là cái tánh lệ thuộc các điều kiện thì tất cả chúng sanh trong đời đó là 99,9% là chỉ cái biết sợ cái khổ khổ khổ loại một thôi tức là họ chỉ sợ cái gì làm cho thân tâm họ nó bị đau đớn buồn rầu khó chịu thôi chứ họ không có biết tới hai cái khổ sau mà gia tài người ta có ba cái mà mình chỉ thấy có một cái khổ mình chỉ thấy có một cái thì các vị tưởng tượng đi tôi bị uh, sỏi thận tôi bị đau quá thì tôi chỉ biết lấy dầu phụ là tôi xích thôi tôi xoa xoa xoa bên bên bên, cái chỗ đau đó hoặc là nhiều lắm là tôi lấy cái cái túi nóng đó, tôi chườm ngay cái chỗ mà nó đau đó à, nó đau chỗ lưng nó đau chỗ ruột chỗ gì đó thì tôi đau đâu tôi chườm cái đó các vị tưởng tượng thì sỏi thận bộ viên to bằng ngọc nhãn vậy đó không mà mình chỉ xếp dầu là hoặc là mình lấy cái túi nóng mình chườm cho đó thôi thì cái việc mình bị xe mình giải quyết được cái gì không mình nhức răng mà mình chỉ biết có một cách một thôi đó là đánh răng cho sạch rồi ngậm muối mà trong khi các vị biết mà có bao nhiêu lý do để mình bị bị nhức răng đâu phải đơn giản chỉ việc đánh răng cho sạch rồi ngậm muối là nó hết có trường hợp bác sĩ nha sĩ họ phải nhổ bỏ cái răng đó hoặc là họ phải rút cái chỉ máu không? rồi họ phải cho thuốc giảm đau thuốc trụ sinh để ngăn mũ không tùm lum chuyện trong đó chứ không phải chỉ có một cách còn mình thì mình chỉ có một cách một đau quá thì ngậm muối chỉ có một cách còn không nữa thì nó có bên bên này đức với bên thị sĩ nó có một loại thuốc để mà mình bao bôi lên mình mình giống như là mình đối phó tạm thời đó có, có đau quá mình bôi lên làm cho nó tê chứ đó nhưng mình giải quyết kiểu đó là không có đi đến đâu hết trong khi mình biết rồi là, là nó có bao nhiêu chuyện để giải quyết một cái răng nhất có thể là phải lấy chỉ máu hoặc có thể là phải nhổ bỏ hẳn à, nhổ hẳn luôn lấy cái chân ra, ra luôn lấy cái góc ra luôn nha ừ. cho nên tùy vào cái căn tánh của mỗi người mà mình thấy được cái khổ tới đâu thì thấy tới đâu thì mình mới trừ được tới đó còn nếu thấy sơ sài thì chỉ giải quyết một cách sơ sài mà giải quyết bằng cách sơ sài là sao giải quyết cách sơ sài đó là một là làm làm ác hai là làm thiện à, làm làm làm ác ví dụ như là mình khổ quá mình mình nghèo quá mình bệnh quá ờ, mình xấu quá à, thì mình tìm đủ cách để mà mình làm cho nó nó gọi là tránh ngang tâm lý à, cho mình bớt bớt cái khổ đó bớt bớt bớt tạm thời bớt ngay trước mắt thôi nha rồi cái hạng khá hơn đó thì biết tu hành để đời sau kiếp khác đó là về các cõi nhân thiên nhưng mà lại cũng là quẩn quanh nữa à, cho nên nói đi nói lại rốt ráo đó thì cái thế giới này trên nguyên tắc vô thường thì mọi thứ luôn luôn đẩy về phía trước à, luôn luôn bị đẩy về phía trước có rồi phải mất cái sau nó thế chỗ về cái trước đó đó là nói về nguyên tắc chung nhưng mà nói đến con đường giải thoát thì cũng theo cái, cái nguyên tắc đó có nghĩa là vẫn phải thế chỗ thay vì mình để cho nó tự thế chỗ cái ác trước nó bị nó được thế chỗ bằng cái ác sau cái khổ trước nó thế chỗ bằng cái khổ sau còn bây giờ mình tu hành đó là mình là mình thực hiện một cái hành trình thế chỗ Dạ, một cái quá trình thế chỗ bằng cách là cái ác nó được thế bằng cái thiền rồi gọi rồi còn gì nữa cái phàm nó được thế chỗ bằng cái thánh cái dục nó thế bằng cái thiền à, phải phải phải như vậy đó không cho nên ờ, ở đây chúng ta phải quay lại một cái bài kinh rất là sâu nó sâu đến mức mà tôi e rằng à, là ờ, vì lương tâm nghề nghiệp thì phải nói thôi chứ còn tôi không có tin là trong room này là chấp nhận được cái cái cái bài kinh đó tức là thời đức phật có 500 vị tỳ kheo xuất thân và bà la môn tinh thông kinh điển của tam vệ đà đó tinh thông giáo lý tam vệ đà được xem là những cái bậc gọi là bác học đương thời các vị này ờ, trong một ngày gặp phật đã phát cái, cái tính tâm rồi xuất gia xuất gia xong đó thì tất cả những cái gì mà đức phật thuyết giảng trong mấy chục năm trời đó là các vị này học tụ lòng hết Ờ, học với ngài A Nan học với ngài Sa Lợi Phất ừ. học với các vị tôn túc không là các vị đã học hết coi như là từ đó về sau đó là các vị tôn túc mà mở miệng ra là, là mới nói con câu trước là mấy vị này đã đoán được câu sau dễ sợ giỏi như vậy rồi khi giỏi như vậy nghĩ là đã học hết nghề này nghĩ rằng những gì thế tôn biết thì chúng ta cũng biết ừ. và từ đó các vị đối với thế tôn có sự bất kính và đặc biệt là không có đến để mà gặp gỡ thế tôn không đến gặp gỡ các vị tôn túc trưởng lão để mà học hỏi cứ là 500 vị kéo như về một góc không? góc rừng rồi ở với nhau coi như tự coi mình là những cái, cái rúng của vũ trụ trung tâm của trời đất thì Đức Phật ngày xét thấy căn duyên các vị nữa có đủ túc duyên giác ngộ nhưng mà cái phiền não ngã mạng nó quá sâu dày đi không? quá sâu dày không thể nào mà một nhát búa mà có thể chẻ được mà phải chẻ tới hai lần trong kinh ghi như vậy phải trẻ hai lần có những người như ngày uống ngài Uruvela ba là phải trẻ tới ba ngàn bốn trăm lần ba ngàn bốn trăm lần có nghĩa là Đức Thế Tôn dùng lần lượt các phương cách đúng ra thì dĩ nhiên ở đây trong rung có nhiều vị ngạc nhiên nghĩ rằng Thế Tôn là bậc toàn giác thì ngài dùng một lần đủ nhưng mà không có những chúng sanh phải cho nó mòn từ từ nó mòn từ từ từ từ từ từ, từ, từ như vậy đó ừ. chính vì ngài là toàn giác cho nên ngài biết cái cách Ờ, trường hợp nào là xài một một một lần trường hợp nào phải xài nhiều lần thì các vị này là nhẹ đó ờ, là ngày so với ngày ngày uống rượu về lá Caspar thì ngày chỉ xài có, có có hai lần thôi lần một là ngày giảng cái bài kinh căn bản pháp môn nội dung bài kinh đó ngày nói về 24 cái ngộ nhận của phạm phu mà tôi chỉ vắn tắt thế này người nói rằng kẻ phạm phu đụng đâu dính đó không ngay trong cái thân tâm này à, thấy trong cái thân tâm này có tôi và tôi có cái thân tâm này Ờ, kẻ phàm phu thấy được ờ, tìm ra ờ, cố gắng tìm ra một cái tôi trong mọi cái thành tựu sở chứng và thấy trong mọi thành tựu sở chứng có một cái tôi rồi chưa hết kẻ phàm phu khi học được chút đỉnh giáo lý kẻ phàm phu thấy tôi sẽ chứng niết bàn và niết bàn sau này sẽ là của tôi nói chung là kẻ phàm phu là đụng đâu dính đó và gắn lên đó một cái ý niệm tôi và của tôi à, hồi xưa là danh lợi à, quyền lực à, nhan sắc tiền bạc rồi sau đó vào chùa vào trong giáo pháp thì có gọi là chút đỉnh kiến thức về giới về định về tuệ ừ, chỉ là kiến thức thôi ừ. rồi đi xa hơn nữa là thiền định đạo quả chưa đắc nha phải nói là chưa đắc nha chưa đắc mà chỉ nhưng mà chỉ suy nghĩ thôi chỉ nghĩ về thiền định đạo quả niết bàn lúc đầu nghĩ cái gì cũng gắn cho tôi cho nó hết ừ. Ờ, rồi biết được tam tạng kinh điển biết được một bài thì chấp một bài biết được 10 bài thì chấp 10 bài dạ. thì các vị này nghe xong cái bài kinh đã biết là cái tôn đang nói tới mình và các vị này sốc nhưng mà đó ít ra đó các vị thấy rằng là cái thành trì mình kêu mạng của các vị đã bị lung lại vì các vị tưởng mình học vậy là hay lắm rồi như đức phật thầy dạy không nhưng mà chưa đủ đâu bởi vì cái đó mới là cái, cái, cái, cái lý thuyết thôi chỉ là một nắm thôi và bị đã, đã nhiều lần ngài nói mà toàn bộ những gì ngài nói ra ra cho các vị đệ tử chỉ là một nắm lá trong một cái rừng cây mà ngài đã giác ngộ thôi mà đằng này thì các vị mới nắm được có một nắm lá thôi mà cầm được một nắm lá là đã thấy mình là cái rúng cái vũ trụ rồi nghe không cho nên ngày thuyết cái bài kinh nhất thuyết căn bản pháp môn để mà trẻ đi một phần cái phiền não ngã mạng trẻ tạm thôi rồi phải tới nhiều năm sau trước khi ngài tịch á thì trong một lần đó một lần đó khi ngài thấy rằng là là là cái cơ duyên giác ngộ các vị này là này là, là đầy đủ rồi đó thì ngài mới thuyết cái kinh một cái bài kinh ngắn mà dĩ nhiên là các vị này, này là những vị có huệ căn sâu dày chứ còn cỡ như mình nghe bài kinh mình không có thấm các vị nghe có bị thấm bài kinh nó ngắn lắm bài kinh nó nghe ngộ lắm nhưng mà các vị nghe các bị đắt mới ghê bởi vì các vị nó thụ lòng tâm tại và đã bị chẻ một lần rồi cho nên nghe cái bài kinh này thì các vị đã hiểu bài kinh nó như thế này những gì ta thuyết giảng là do ta chứng ngộ chứ không phải là do ta nghe lại từ người khác những gì ta thuyết giảng đều có duyên sự à, có lý do có ý nghĩa sâu sắc mà tùy người hiểu được bao nhiêu chứ không phải là do ta cảm ứng nhất thời mà nói ra những gì ta nói ra là dẫn đến giải thoát chứ không phải nói ra để mà người khác ôm chặt à, gùi đầu gục mặt dù vùi đầu gục mặt ở trong đó mà ôm ấp chỉ nghe bao nhiêu đó thôi các vị lập tức chứng ngộ là lục thông và bố trí vô ngại liền bây giờ thấm cái chỗ là những gì ta nói ra là do ta chứng ngộ chứ không phải là do ta học lại từ người khác những gì ta nói ra có ý nghĩa có duyên sự chứ không phải là do ta ngẫu hứng nhất thời mà ta nói cái vị đó tự nhiên nghe hiểu đi hiểu đi, Ồ, thì ra là tất cả những cái mình biết là do người khác họ truyền lại chứ không phải là do mình chứng ngộ mà muốn phá được cái thành trì phiền não phá được cái thành lũy luân hồi là phải phải gọi là gọi là triệt tiêu một cách triệt để à, từ căn cội chứ không phải là phất phất phất phất phất phất phất và chưa hết ngài mới kể là một câu chuyện xưa mới ghê chứ ngài nói thở xưa đó nãy giờ tôi đi một vòng rất là xa nhưng mà cuối cùng để tôi chốt được cái câu chuyện này này đây là cũng một trường hợp rất là hiếm hiếm ở cái chỗ là xưa nay mình lấy tránh lấy chú giải để mà mà ờ, lấy chú giải lấy chánh tạng làm lõi cốt lõi và chú giải là làm cái phần gọi là uh, bổ sung mà riêng đặc biệt ở trong cái cái cái cái, cái pháp thoại này nè thì à, là là là cái phần mà mà, mà đặc biệt thì nó nằm ở cả hai cả cái chú giải và nội dung ờ, và chánh tạng cái phần nó kể câu chuyện xưa câu chuyện này được kể trong trong, trong chú giải chứ không được kể trong chánh tạng này chánh chú giải các ngày sáng là phát mùa quyền liên á mày cho mình biết thêm chuyện này là ờ, thời xưa có một kiếp quá khứ trong một cái quá khứ tại Paranasi có một ông thầy rất là giỏi ông dạy cho 500 đệ tử ừ, kinh điển của Bà La Môn những gì ông biết ông dạy hết ông không có dấu nghề và những người đệ tử này một ngày kia nghĩ rằng những gì thầy biết thì mình cũng biết cho nên đối với thầy giống như là, là bạn bè trang lứa vậy đó đồng sông vậy đó. Ừ. thì ông thầy cũng biết ông mới nói thế này các con bây giờ cái gì ta biết cái cả con cũng biết à, coi như mình không có gì khác nhau hết có một điều bữa nay ta có một câu hỏi à, ta có một câu hỏi ta muốn hỏi các con coi như đây là cái ờ, kiến thức sau cùng à, kiến thức sau cùng mà ta muốn trao lại cho các con và giữa con với chúng ta không còn cái gì để mà khác nữa hết cái câu hỏi nó như thế này để tôi nhớ nguyên văn Bali nè Kalu sapani kháสติภูตานิสัปปานีวะสหัตนาโยกาลกสูบูโตสัพภูตานิปัจจนิงปัจจีnguyên văn Mali đó vậy đó thì, thì kalu khát sa phú tàn ý thời gian nó ăn sạch thời gian nó ăn sạch mọi thứ ở đời à, ăn sạch mọi thứ ăn ăn nó ăn sạch tất cả chúng sinh ở trong đời ăn ăn sạch tất cả ừ. kalu kasatipu ăn sạch tất cả trong đời rồi sắp bàn đi bác chẳng những ăn chúng sanh nó ăn luôn mọi thứ ngoài chúng sanh và sahatana nó ăn luôn cả chính nó để bị nghe cái, cái câu kể rất là kỳ kỳ lắm thời gian nó ăn sạch tất cả chúng sinh nó ăn luôn những thứ ngoài chúng sinh và nó ăn luôn cả chính nó thì vô ca lắc khả su bù tô ai là cái người ăn được cái thời gian thời gian ăn hết mọi thứ mà ai là người ăn được cái thời gian à. nó ăn hết mọi thứ mà mình ăn luôn nó ăn được thời gian và sababu ta bách chanh minh bách chi có và ăn được ăn được kẻ nào ăn được thời gian và sao nữa ta đốt cháy được cái mà nó vẫn đốt cháy chúng sinh xưa nay mình chỉ nghe nó lửa là đốt mọi thứ mà có cái đốt lửa nghe nó kỳ không lửa là đốt hết mọi thứ mà có cái gì đốt luôn lửa <coughs> thay vì cái gì làm tắt lửa con này này này này đốt lửa mới ghê chứ lửa nó đốt mọi thứ mà có cái gì nó đốt luôn lửa cái câu kể này rất là kỳ ừ, kỳ thì em thầy muốn đọc cái bài kể này các con trả lời đi thì trong trong trong chú giải mới để là các học trò gồm 500 mạng bữa là Dasa tí Quy Sách Quy Sách Ti Pí Xâm à, Binh Rita đá ờ, xá là 10 quy phí là 20 mà đá xa phí quy quy phí phí xăm bên người ta mình dịch sát tiếng Việt Nam mình đó là tụ năm tụ ba chia thành từng nhóm ờ, tụ năm tụ ba tiếng Việt Nam gọi là tụ năm tụ ba và trong, trong bản Pali là đá xa phí quy phí phí xăm bên ta có người đó gọi là tụ từng nhóm 10 người 20 người mà tiếng Việt Nam mình gọi là tụ năm tụ ba ờ, bàn bạc với nhau cái câu hỏi đó nghĩ quản ra thời gian ăn sạch mọi thứ ở đời ăn luôn cả chính nó cái câu là nghe nó hơi kỳ kỳ rồi đó mà ai là người ăn được cả thời gian và đốt được cái ngọn lửa mà đốt lấy muôn loài đốt được cái ngọn lửa mà vẫn đốt lấy muôn loài là, là cái gì thì cuối cùng họ đành kéo nhau tới gặp sư phụ nói tụi con chịu thua tụi con chịu thua tụi con thế câu nữa kỳ quá nó kỳ ở trong từ ngữ kỳ ở trong ý tưởng kỳ lắm kỳ quá đi ừ, thì ông thầy mới giải thích ca lu thời gian nó ăn sạch tất cả những cái sinh mệnh của muôn loài cái này các con hiểu không dạ, hiểu hiểu hiểu có nghĩa là đó từ con run con dế con dôi con tê giác con cá nhà tán không? cho tới một đứa bé ờ, mới phôi thai trong bụng mẹ một tuần hai tuần cũng có thể chết được sống được trăm tuổi cũng phải chết sống ngàn tuổi cũng phải chết đó. thì đó là thời gian nó ăn sạch tất cả sinh vật mà sắp bà ni bác chẳng những vậy nó ăn luôn mọi thứ khác ngoài chúng sinh đúng cây cỏ nhà cửa kinh rạch sông ngồi đại dương núi non thì theo năm tháng thì cái gì cũng biến thiên thay đổi hết đúng hiểu rồi nhưng mà cái sahatana là nó ăn luôn chính nó là sao có nghĩa là thời mùa thu xuân hạ thu đông đến cái mùa hạ đó thì mùa xuân nó không còn nữa mà đến mùa thu thì mùa hạ nó không còn nữa tức là chính thời gian nó giết thời gian là chỗ đó mùa đông thì cái mùa thu nó không còn nữa chưa hết chưa hết cái hơi thở trước cái thời gian của hơi thở trước nó kết thúc ở hơi thở sau ở ở hơi thở ra ở hơi thở sau cái thời gian của hơi thở vào nó kết thúc ở thời gian của hơi thở ra thời gian của hơi thở trước kết thúc ở thời gian hơi thở sau như vậy chính chính thời gian nó giết thời gian là chỗ đó nó ăn muôn loài là mà nó ăn luôn cả chính nó là vậy tiếng là thời gian trước nó xóa thời gian sau đấy nhưng mà cái cái hai trụ sao mới chua vô kalakasu vô kalakasu puto phu tu ai là cái người ăn được thời gian thì ông thầy là người có học Phật pháp ông thầy là người có học Phật pháp yeah. mà học trò thì không học cho nên nó hôm nay mới giải thích cái này chính vị a la hán là cái người ca lá là cái người mà ăn được thời gian là sao có nghĩa là vị đó không còn tiếp tục nữa có nghĩa là mọi thứ kết thúc ngay sau cái sát na tâm viên tịch à, mình thì còn có sớm có muộn có lâu có mau có uh, sân hạ thu đông nhưng mà đối với một người đã viên tịch niết bàn thì làm gì có cái sớm muộn nhanh chậm sân hạ thu đông làm gì còn nha không còn nữa cho nên thời gian nó nuốt sạch mọi thứ nhưng riêng vị a la hán á à, riêng vị a la hán thì sao ta ăn luôn cái thời gian đó nuốt luôn thời gian và chưa hết còn cái nữa chính vị la hán là cái vị mà đốt cháy được ngọn lửa mà vẫn đốt chúng sinh là sao cái ngọn lửa mà vẫn đốt chúng sinh là chính là ngọn lửa tham ái mà vị a la hán là người đốt được tham ái có nghĩa là đốt là, là vị đó có ngọn lửa đốt luôn được lửa ừ. lửa trí tuệ lửa thánh thánh đạo đốt cái lửa tham ái đó cái bài kể nó như vậy thì các người học các 500 người học trò là chỉ học có tâm phệ đà của bà la môn thôi cho nên làm sao mà biết được cái này làm sao biết được cái, cái, cái ý nghĩa của câu kể này không à, thời gian nó ăn hết mọi thứ à, nó ăn luôn cả chính nó mà ai là người ăn được thời gian và đốt được cái ngọn lửa mà đốt chúng sanh ờ, thì ừ, mấy người học trò đó là mấy lúc ấy, lúc đó mới thấy rằng thì ra cái biết của mình nó chẳng là cái gì so với ông thầy hết bởi vì cái người mà hiểu được cái câu kể này là họ là là họ hiểu được bao nhiêu chuyện liên quan tới nó nữa mà xưa giờ mình cũng được biết đó giờ mình chỉ là kiến bò miệng chén thôi ừ, bây giờ tôi quay lại cái nội dung chính buổi giảng sáng nay dầu muốn dầu không thì cái dòng lưng hồi nó là cái quá trình biến diệt rồi đó là một bước một bây giờ tới bước hai cái hành trình tu chứng là cái hành trình buông bỏ mà lợi dụng trên cái đà biến diệt đó nha hành trình tu chứng giải thoát nó là cái hành trình cũng là hành trình biến diệt nhưng mà nó dựa trên cái biến diệt của vạn hữu là sao người giàu muốn giàu không thì cái trước bị thay thế bởi cái sau nhưng có một điều ác trước bị thay thế bởi cái ác sau tham trước thay thế bởi cái tham sau khổ trước bị thay thế bởi cái khổ sau như vậy vẫn là lạnh lãnh quẩn nhưng mà riêng người tu hành đó thì cái trước hết là cái thiện nó thay thế cho cái ác và cái thiện phà thiện dục nó thay thế cho cái thiện cái thiện thiền nó thay thế cho cái thiện dục và cái thiện thánh nó thay thế cho cái thiện phạm và sau cùng cái sự viên tịch à, nó thay thế cho cái sự sanh tử nha nhớ và hồi nãy tôi nói rồi muốn giải thoát chuyện đầu tiên là mình phải lìa được cõi trầm luân mà lìa cách nào phải thấy nó là khổ trước cái này tôi có kể hoài cái câu chuyện à, cái ông nó khổ quá ông đến gặp vị thiền sư ông nói rằng con khổ lắm khổ vì vợ vì con vì nhà cửa vì quan hệ xã hội vì chức tước vì quyền lực vì tùm lum biết khổ biết là khổ mà con con thấy con thấy nó nặng nề quá mà con cũng vô không có được thì cái vị thiền sư kêu ông đưa kêu ông cầm cái cái chén chén chén trà để cho vị này rót chén trà nóng chén trà mà dạ, cái, cái bình trà bình trà nóng vị này vị thiền sư mới rót rót một lúc sau cái, cái nước sôi trong cái bình nó tràn ra tại không chịu nữa ông, ông, mới buông cái, cái, cái chén trà xuống thì viên này sư mà hỏi tại sao buông không cầm nữa ông nói nó nó còn ngượng ngụi nó còn ấm ấm nó con cầm chứ vì nó nóng quá không chịu nữa con phải buông thì vị thiền sư mới nói thế này xưa giờ ông biết mọi thứ là khổ nhưng mà cái biết nó chưa đủ chưa đủ để ông buông ông phải thấy được uh, cái bao nhiêu cái gánh nặng mà ông đang gánh ấy, nó phải ở cái mức mà không thể chịu được giống như là cái chén trà hồi nãy ông phải thấy như vậy ông mới buông được và trong đời về tu của tôi và trong cái thời đời đi dạy học của tôi tôi gặp cái này nhiều lắm tức là nói giáo lý tùm lum hết nhưng mà trong khi những, những cái thổi xấu bản thân bỏ được là bởi vì mình chưa có thật sự mình ngán đó mình chưa thật sự mình ngán đó phải ngán triệt để mới được mới buông được nó nha cho nên trong kinh đó cái cái, cái gọi là diệt á, cái chữ diệt ở trong kinh mình cái chữ diệt nó có nhiều nghĩa nó có nhiều trường hợp mình nói diệt phiền não đúng không nhưng mà thật ra mới diệt mà chỉ là thay thế thôi thay thế tức là tuy nhiên ở đây nó có năm trường hợp một là trường hợp thứ nhất gọi là ta đăng các ba hà đó có nghĩa là cái cái ác nó được thay thế bởi cái thiện một cách theo cái kiểu đối phó có nghĩa là sao ờ, mình giận quá cái mình niệm phật ờ, mình giận quá cái mình niệm sự chết mình giận quá cái mình niệm bất tịnh mình giận quá cái mình ngồi thiền hơi thở mình giận quá cái mình tu tâm từ nói chung là mình để đối phó phiền não mình kiếm đại một cái pháp môn rồi đó mình mình, mình, mình, mình tập trung như đó để mình quên nó đi một chút thì đó gọi là là, là, là tá đăng cái bá hành á có nghĩa là đối phó thì là là, là, là tránh áp thì não theo kiểu đối phó cái thứ hai là quyết khâm thanh nát bả hàn đó tức là đối phó theo lên lên tức là trấn áp phiền não theo cái kiểu đè nén đè nén là sao có nghĩa là ờ, đối phó thì nó mang tính rất là tạm bợ tạm thời ngắn hạn còn đối phó thì nó lâu hơn có nghĩa là phải dùng thiền định từ sơ thiền trở lên tới phi tưởng phi phi tưởng à, đắc từ sơ thiền trở lên thì cái cái khả năng này nè gọi là khả năng đè nén nãy là đối phó tạm thời thôi à, đau đâu thì, thì, thì sức dậu đó còn đối phó là coi như là là là, là gây mê nó khá hơn chút gây tê gây tê gây mê nó hay hơn cái xịt dầu à, gây tê nó khá hơn nhưng mà tới cái thứ ba đó gọi là sambuche đó phải hàm đó có nghĩa là phải dứt điểm đó phải, dứt điểm đó, phải cắt cái khúc ruột dư đó phải lấy cái viên sỏi thận đó ra à, phải cắt cái bộ liếp ruột ra chứ không thể nào mà Ừ, mà mà gọi là phải cắt cái bú bầu tử ra chứ không thể nào mà mà, mà xịt dầu hoặc là ghi tê uống thuốc giảm đau đó là giảm được nha cách một là xịt dầu cách hai là ghi tê gây mê còn cách ba là phải lấy cái mầm bệnh ra à, ở đây là tiếng là cắt đứt phiền não bằng tâm thánh đạo còn hai cách tiếp theo thì kể cho đủ trong kinh đó là kể cho đủ thôi chứ không quan trọng cách thứ ba gọi là gọi là bắt tiếp và sắp tiếp và ba hàm nói có nghĩa là sự vắng mặt của phiền não nhờ nhờ nhờ thánh quả nghĩa là thánh đạo đã trừ rồi cho nên khi mà mà, mà cái người đó họ đã đắc quả xong rồi đó thì từ đó sao có lòng họ nó thanh tịnh thì cái thanh tịnh đó cũng được gọi là một kiểu đối phó phiền não nhưng mà cái này là cách nói gượng rồi cái cuối cùng gọi là patis gọi là là là, là sarana nisarana nisarana bahana có nghĩa là cái sự kết thúc mọi thứ à, bằng cái, cái, cái niết bàn bằng sự viên tịch của vị la hán nhớ nha ừ, bằng sự viên tịch của vị la hán tôi nhắc lại tu hành là một quá trình liền bỏ các vị thấy không cái gì dơ mà lấy nước mình rửa nhưng mà nếu mà cái tay nếu mà mình biết rằng cái nước mà nãy mình rửa nó là nước dơ nước rửa chén thì mình lại tiếp tục lấy nước khác mình rửa mà nước này nó phải sạch hơn đúng không hoặc là mình cái cái đó món đồ đó nó dơ thì mình lấy nước mình rửa nhưng mà khi mình phát hiện ra cái nước nó vẫn còn dơ thì mình phải có cách mình phải lấy cồn thôi lấy anh côn để mình rửa đó ví dụ vậy đó tiếp tục rửa nữa lấy nước rửa nước là vậy đó không? thì tu hành cũng vậy à, đa phần chúng ta đó là không biết mình dơ không biết cái tay mình dơ cho nên để nguyên để nguyên vậy cái hạn khá hơn thì biết lấy nước rửa nhưng mà lại rửa bằng nước dơ <laughs> rửa bằng nước dơ tức là nó cũng trôi đi nó cũng trôi bùng sình rồi nó cũng trôi ba cái thứ mà mũ máu dầu nhớ nó cũng cũng trôi đó trôi nhưng mà mình ngắm kỹ lại cái nước mình rửa vẫn là nước dơ khá hơn một chút nữa đó là phải xài nước sạch để rửa là nước dơ đó còn thấy mình chưa ổn nữa thì phải lấy cồn và lấy túi thấy thuốc sát trùng mà tẩy là một lần nữa cho nó chắc ăn nhớ nha ừ. thì mình đa phần là mình không biết mình dơ nên không có rửa rồi cái thứ hai nữa là biết rửa nhưng mà lại xài nước dơ rồi cái thứ ba nữa là ờ, biết đó là nước dơ nhưng mà không đến lấy nước sạch để rửa là cái thứ tư nó là không biết sát trùng không biết lau khô rồi sát trùng nữa không ờ, cái đó là cái quan trọng mà cuối cùng thì theo trung kinh phật cái còn có cái tay là còn dơ chặt bỏ cái tay luôn ở đây tôi đang nói nghĩa bóng nha tôi đang nói nghĩa bóng nha chứ đừng có nghe mà kinh này xong nó không kêu mình chặt tay không phải mà tôi đang nói nghĩa bóng nghĩa là còn cái tay là còn dơ cho nên cuối cùng là phải không có cái tay là không có dơ ở đây đức phật dạy hễ còn có một tí hiện hữu của danh sắc là còn khổ à, à, mà còn có một tí phiền não là còn luân hồi cho nên bây giờ mình quay trở lại cái giáo lý duyên khởi cái giáo lý duyên khởi từ đó thì mình học á, là do vô minh trong bốn đế mới tạo ra các nghiệp thiện ác từ cái nghiệp thiện ác à, nó mới có cách các tâm đầu thai về các cõi và từ đó nó mới có sáu căn sáu xúc sáu thọ đó lại khải tới đó tới đó tôi kinh tôi có nói nữa nha tới đó thôi nhưng mà à, tới cái chỗ mà sáu thọ này nè nó có hai cái hướng rẻ nó cái hai cái hướng rẻ ở đó là nó là một cái ngã ba chỗ đó đó ừ, ngã ba cái người mà có học đạo không? có hành đạo và đủ duyên để chứng đạo thì họ cũng do tiền nghiệp quá khứ à, nhân nghiệp thiện ác mà họ cũng có sáu căn đúng rồi cũng có sáu xúc sáu thọ đúng họ mắt tai mũi lưỡi họ nó cũng thấy cũng nghe cái này cái kia đúng nhưng mà họ thấy họ nghe bằng cái nhận thức rằng cái này là khổ và do tham ái mà ra nghe kịp không mà thấy á trong thấy trong nghe đó họ hiểu được rằng cái thấy cái nghe này nè là khổ cái cảnh mà mình thấy mình nghe này cũng là khổ không? mà cái thích trong cái thấy cái nghe này nè đó là tập tập đế họ biết như vậy họ biết như vậy cho nên khi mà mà cũng có sáu căn nhưng mà sáu căn lúc bây giờ nó được là điều động à, bằng à, năm quyền tính tấn định định tuệ à, bằng bát chánh đạo bằng bát giác chi không? bằng tướng niệm xứ không? thì lúc bây giờ à, là trên cái thân sinh tử này cái thân này nó là quả của phiền não quá khứ đúng không à, trên thân sinh tử này họ lại thấy được cái bản chất của nó để mà không còn tiếp tục Dạ, chìm đắm trong đó nữa họ chứng thánh tối thiểu là tu đầu quần không có thể tái sinh quá bảy kiếp đó là tối thiểu à, còn tối đa là chứng la hán là không có còn tái sinh kiếp nào nữa đó cái trường hợp đó được gọi là duyên duyên duyên diệt hoặc là duyên khởi theo chiều nghịch mắt tí lu mắt quá già cà đấy à, gọi là duyên diệt hoặc là duyên khởi theo chiều nghịch còn mình thì sao cũng do yeah, vô minh quá khứ do tiền nghiệp thiện ác mà mình có sáu căn à, với sáu căn này mình tiếp tục hết cái này ghét cái kia ừ, tạo tiếp tục tạo các nghiệp thiện ác để tiếp tục đầu thai để tiếp tục có sáu căn để thưởng thức sáu trần rồi từ đó tiếp tục có sáu ái rồi tứ thủ hai hữu tứ sanh rồi tiếp tục à, vô minh duyên à, tứ lậu duyên cho vô minh hễ mà có thân tâm là phải có tứ lậu mà hễ tứ lậu này nó lại làm nền cho vô minh mà vô minh nó là tạo ra nghiệp thiện ác cứ vậy đi hoài thì cái này được gọi là hệ thống duyên sinh hồi nãy duyên diệt là sao nói duyên diệt có nghĩa là trên cái thân sanh tử này thấy được nó là cổ thấy được niềm đam mê trong đó là tập và thấy được hai cái này thì thì được gọi là cái hành trình mà thấy hành trình nhận thức đó được gọi là đạo nha thấy được thân tâm này trần lục căn lục trần này là khổ thấy được niềm đam mê trong lục căn lục trần đó là tập hành trình nhận thức đó được gọi là đạo đế đủ duyên thì chứng được diệt đế thì cái cái cái, cái công thức đó được gọi là duyên diệt hay là duyên khởi theo chiều nghịch còn cái theo chiều thuận anh luôn á bây giờ cà đó là sao có nghĩa là cũng do nghiệp vì nghiệp thiện ác quá khứ có thân này có sáu căn và tiếp tục là chìm đắm ở trong cái sáu căn sáu trần để tiếp tục tạo ra sáu ái rồi sáu rồi bốn thủ hai hữu và tứ sanh đó để tiếp tục sanh tử nữa thì cái này được gọi là hệ thống duyên, duyên sinh là duyên khởi mà theo cái chiều chiều thuận <coughs> xin lỗi <coughs> nhớ nha chúng ta chịu thuận à, hồi nãy tôi có nói tu hành đó nó là một cái tiến trình ờ, là lìa bỏ nhưng mà nãy tôi có nói rồi lìa nó có nhiều cách lìa tạm hay là lìa luôn lìa tạm nghĩa là ít bữa quay đầu lại còn lìa luôn là không có quay lui nha không có quay lui mà mình phàm phu cái, cái chữ chúng sanh đó là từ cái chữ sắc tác nghĩa là lắc ta lắc ta hay là sách sách ta có nghĩa là dính bám này dính là bám à, trong tiếng hán nó có từ chữ phan duyên mà mà có lẽ không có mấy người biết cái chữ phan duyên đó là phan là bác không? phan duyên à, cái chữ đó là cái chữ dịch ngon lành cho cái chữ sách tá là chữ sinh à mà họ lại là họ lại không ngờ ờ, họ, mặc dù chữ phan duyên đó, đó trong bản hán tạng đó ờ, các dịch giả xưa ngày Cú Ma La Thập ngày Quyền Trang nghĩa tịnh Pháp Thiện người ta dùng cái chữ Phan Duyên đó để, để người ta dịch cái chữ A Lâm Bách Tiết Alampati là cái cái cái cái hình thức vẹt hình thức ờ, là động từ của Aramana Aramana nó có hai hình thức Alampana hay là Aramana mà cái động từ của nó là A Alampati à, mà tiếng Hán dịch là phan duyên là bám theo nhưng mà xét theo trong từ Bali là cái chữ cái chữ anh là cái chữ mà phan duyên này nó là cái chữ rất là đặc địa để dịch cho cái chữ gọi là sách chati động từ và danh từ là sắp tá là chúng sinh là cái thứ mà nó bám giống như con ờ, con rít mà nó bám ờ, nó dùng chân mà nó bám ờ, trên vách đá hoặc là con ốc sên mà nó bám tường vậy đó hoặc thằng lằn các kè mà nó dùng cái mấy cái cái cái cái móng của nó mà nó di chuyển đó. nhớ nha con ốc sên, nè con rít nè con thằng lằn con các kè mà nó khi nó di chuyển ở trên trên tường trên vách đá nó di chuyển bằng cách nào là nó bám nó bám cái chân lên đó thì tất cả phàm phu là đều là bát không đều là bám thì ờ, là có chúng sinh đó khi nó nó nó bọc nó bám vào lục tầng á nó bám nó thầy ở dưới chân nó nóng quá nó mới lìa bỏ cái chỗ nó đang bám còn nếu mà nó đang bám mà nó thấy bình thường có gì hết thì nó tiếp tục bám nó tiếp tục di chuyển ở trên cái mặt phẳng đó không này còn cái đứa nào mà nó bám mà nó thấy ở dưới cái chỗ mà nó đang bám có vấn đề đó thì nó một là nó nó nó buông ra nó, nó thà bị rớt à, và nó di chuyển lên chỗ khác chứ nó không tiếp tục trụ lại cho nó nữa thì phòng cũng y chang như vậy ngày nào mà mình thấy là cái chỗ mình đang bám đó xài được xài được sắc thinh khí vị xúc những gì mình thích mình ghét những gì mình hoài vọng mình tin tưởng à, mình trông đợi mình kiếm tìm à, những cái đó không có được xài không có được thì ở cái mức độ đó đó thì mình mới chịu buông còn đằng này á, thì mình nó là toàn là buông cái này bắt cái kia một là chết dí thầm phú một là chết dí chết dí ở trong cái trần cảnh trước mắt còn hai nó thì chạy trốn chạy trốn cái này đi tìm một cái khác tương đương thầm phu là chỗ đó cho nên ngài chưa biết đạo thì chìm ở trong cảnh sát cảnh thinh cảnh kiến thì cảnh xúc phải không cảnh pháp tới lúc biết ba mớ rồi đó thì lại bám ở trong mấy cái sở đắc mấy cái thành tựu tu học của mình biết được một mớ kiến thức dạ, có được một cái dài ờ, cái cái cái tôi tạm gọi là hạnh tu trong mặt kép chứ đối với tôi đó, chưa được là hạnh ví dụ như là ừ, ngày gì có hai giờ công phu mà ngồi đó là ngủ gục hoặc ngồi đó mà kêu mạng hoặc ngồi đó mà trông chờ phỉ lạc nha trông chờ phỉ lạc đấy ngồi đó để coi để ý cái mình đang ngồi được bao lâu để rồi sau đó lấy đó làm cái lấy đó làm điều lấy đó làm điều nha thì cái đó gọi là đối với tôi đó cái gọi là cái hạnh cái là cũng gọi là cái hạnh tu nhưng mà nằm trong ngoặc kép nha à, rồi chút kiến thức chút thần thông chút thiền định nha. À, trong chú giải có kể chuyện đoạn trường lắm nó còn một cái vị xã di nó giỏi thần thông lắm chuyện gì cũng xài thần thông hết bởi vì vị đó cái đối với vị đó cái thần thông nó dễ như lấy đồn túi ra vậy đó ừ. à, trong đời sống thường nhật cái gì mà thấy hơi khó khó hoặc cái gì thấy lười lười là cái là dùng thần thông này thì sư phụ là một vị a la hán chuyện nó dài lắm chuyện nó dài lắm ừ, tôi chỉ kể vắn tắt chuyện thôi là có một lần nói hai thầy trò đi đảnh lễ tháp xá lợi nha lễ tháp xá lợi ờ, thì lúc đứng trên cái tháp đó đứng đứng trên cái nền tháp thì cái người học trò mà, mà, mà xã di giỏi thần thông đó nè để nó nói là sư phụ có cần một tí hoa để cúng dường cúng dường thì sư phụ nói vì sư phụ nói rằng nếu có hoa thì đương nhiên là tốt rồi thì vị đệ tử đó là biến mất có mặt ở trên tuyết sơn đem về gì lấy cái, cái miếng vải lọc nước tấm về một mớ hoa quý thơm đẹp hiếm không quý thơm đẹp hiếm đem về đưa cho sư phụ một cái tấm nhỏ nhỏ bằng cái thang bu xoa mình vậy đó mới quỳ xuống đưa sư phụ nói sư phụ lấy sư phụ cúng cho, cho bảo tháp tháp xá lợi thì sư phụ mới lấy từng hoa sư phụ rã xung quanh rã xong nhìn lại thì trong cái cái, cái cái tấm khăn nó vẫn còn thì nó tiếp tục lấy rải rải cái tháp nó được xây dựng trên mấy tầng mấy tầng nền như vậy không mấy tầng nền mà chỉ một cái căn bu xoa như vậy chứa một ít hoa một một vài nhúm hoa mà vị thầy cứ rải hoài rải riết nguyên một cái tháp ngập hoa mà hoa vẫn không hết thì vị thầy mới, mới hỏi đệ tử hỏi nhiều quá giờ sao nước áp thì học trò nó vậy thầy cứ cầm cái khăn thì vũ cái là xong thì đúng người sư phụ vũ cái hết thì mình nghe câu chuyện này mình nghĩ chắc sư phụ là dở ẹt giống như mình không phải không phải bị bị sư phụ là lục thông la hán nó chứ không dòm đâu à, nhưng mà cái cách cư xử của hiền thánh là như vậy đó ừ, hỏi làm gì không biết vậy đó ừ. thì bị thầy nó suy nghĩ nó, nó, cái thằng này nó giỏi thiệt đó nhưng mà nó ngon lành như vậy được bao lâu ngon lành này có nghĩa là nó nó được xuất gia đắp áo uh, chư Phật và dùng thần thông như thế này là được bao lâu thì vị nó biết ngay rằng cái nếu mà vị này vị sa di này không có bỏ được cái niềm đam mê này là chỉ có chết cho nên sư phụ mới nói con à thiền định thần thông đó là cái trạm dừng để mình đi xa hơn chứ không phải là cứu cánh đừng có mà đam mê đắm đuối cắm đầu gục mặt trong đó chết nghe con vị nào mới nghe thêm mấy lần nữa cứ xài thần thông xài đã lắm mà dĩ nhiên trong râm có nhiều người không biết bị nghĩ chắc có thiền định mới có thần thông mà người có thiền định thì đâu có tệ sai tại vì mình á xin lỗi nói đừng có buồn nha mình là, là quá tầm thường quá thấp kém cận định kiếm không ra ngồi 3 tiếng ngọn nổi cho nên mình thấy cái chuyện mình đắc thiền rồi quá thần thông rồi mình thấy nó hay chỉ đối người có huệ căn nó tất tắc bi thần thông kinh nó chỉ là muốn thôi muốn thôi khi mình đắc được ngủ thiền sắc giới rồi đó, thì chỉ là muốn thôi muốn là, muốn là được muốn là được mặc dù đem mô tả là nó dài lắm Ờ, nào là trước khi thực hiện thành thông ừ, muốn quá hiện cái gì thì phải nhập vô đó rồi mới xuất ra rồi mới chú nguyện đó là cái tiến trình nó quá dài thì nó dài lắm không nhưng mà trong thực tế phải làm rất là nhanh tôi ví dụ nè bây giờ các vị đưa cái ngón tay lên cái vị ngoái lỗ mũi đó các vị coi cái thao tác là nó, nó đơn giản biết chuyện nào nhưng mà diễn tả thì nó dài lắm Đấy không nào là cái móng cái bàn tay mình mình phải chừa cái ngón út ngón út nó phải để cái móng nó dài mới chọt vô lỗ mũi mới ngoái cái mình mình mình mới dò mình lấy cái đầu móng tay mình dò cái cái chỗ nào cái nào cần lấy ra cái nào mình không được đụng tới rồi mình mới móc cái mà cần lấy ra mình thấy tôi tả dài không nhưng mà thật ra mình đưa móng tay lỗ mũi mình móc gớm cũng chết mà nó là diễn ra rất là nhanh nha rồi bao nhiêu cái bệnh hoạn mầm bệnh này nọ là nó nằm hết trong cái thao tác mất có một giây đó thôi đó, ờ, nhưng mà diễn tả ra ghê lắm mà bao nhiêu chuyện trong cái cái, cái một giây mà ngoái mũi đó, đó nhưng mà diễn tả thì rất là nhiều nhưng mà cái động tác rất là mau như quấy mũi vậy thôi à, rồi à, thì thì sư phụ mới nói con thấy người đệ tử quá chừng thì sư phụ nói con là hôm nay con phù phép như vậy nhưng coi nếu con không có bỏ đó không có bỏ cái kiểu sống này này thì sẽ có một ngày con ăn cơm thừa canh cạnh của một người đàn bà chột mắt một người đàn bà khuyết tật nha yeah. dễ sao bây giờ được à đắp áo sa môn mà thần thông đầy mình không? mà bây giờ sư phụ nói là sẽ có ngày con ăn cơm thừa canh cạnh của một người đàn bà khuyết tật mà trong kinh nói là chỉ ca nán bị chột mắt ừ. mà tôi dịch là khuyết tật thôi ừ. à, của một người đàn bà khuyết tật thì người học trò không mang tại vì mình ngon quá mà không có mang thì vì nó vẫn tiếp tục cứ quẩn quẩn như là dùng thần thông bay đi chỗ này chỗ kia thì bữa đó bay ngang một cái cái, cái bờ, bờ bờ bờ hồ nhìn thấy một cái cô thôn nữ mà bị này rất là vừa mắt thương lắm thì vừa có cái lòng mà dục á như vậy bị nó lập tức bị hoại thiền, đấy, hoại thiền và nó không có đất cái bịch như lá rụng mà do cái năng lực tiền định thì vị này cũng đại khái hạ cánh an toàn không? vị này mon men tới gần nói chuyện của xong xuôi biết cổ cũng có ý mến mình vị này bèn đi về chùa gặp sư phụ nói bây giờ con thiền định thành thân dẹp dẹp dẹp dẹp tu hành giải thoát dẹp dẹp dẹp dẹp đó. con xin về ở trên sư phụ là con lấy vợ hoàn tục sư phụ lục thông la hán biết cái duyên đó tới đây nó mạng là can được phật cứu không được thì nói gì mình nha nhiều người hiểu lầm cái này tưởng là phật là coi như là, là, là, là, là, là cái gì cũng là, là biết làm được mọi chuyện vậy là cứu được tất cả chúng sanh sai bởi vì nếu mà người vô duyên thì phật trí vô biên phật lực vô cùng và phật tâm vô lượng không cứu được người vô duyên nhớ nha phật trí vô biên mà phật lực vô cùng phật tâm vô lượng không cứu được người vô duyên một chữ vô duyên thôi đã đánh bật hết à, bật hết này thì đối với đức phật mà ba chữ vô kia mà không trị được cái vô nọ thì nói gì là một cái vị lục thông lá đệ tử đấy trên này cái này đành gật đầu cho đệ tử nó đi đi lấy cái cô này một thời gian thì ông cũng đi làm lụng kiếm ăn thì bữa đó diễn dài lắm tôi chỉ kể bằng tắt vợ chồng gây gỗ nhau ừ, rồi xô xát sao không biết cái cây trên trong tay ông nó tròn vô mắt bả đu lên con mà cái bữa đó là bả ổng đi làm là bả đem cơm cho ổng đó mà mà nguyên đám thợ ngồi làm việc ai cũng có vợ có mẹ đem cơm tới riêng cái cái cô này nè thì ở nhà cà rít cà tan cà rít cà tan cà ra cà rờ cà mò cà rờ cà mò để người ta ăn tàn cuộc mà ông chồng thì đói le lưỡi ở ngoài cái chỗ mà làm việc ấy ngồi chờ ở đem cơm mà bạn bè nó ăn xì sụp ngon lành thơm ngát không ờ, còn đằng này mình ngồi mình chờ hoài lát sau là ăn xong hết nó đi, đi sửa soạn xúc miệng đánh răng rồi đi ngủ trưa đó thì lúc bây giờ là vợ nó mới lết ra cũng bực quá đi và ông bực qua ông mới ờ, gây gỗ bây giờ ừ. thì đến lúc thì sâu sát mới làm cho ba đuôi mà cơm canh nó đổ tùm lum trên đất thì xong thì sao tới lúc gây xong đó bụng quá thì mới hốt nó lên ăn à, chứ sao giờ à, là mắt người ta canh chỉ danh hốt lên ăn này thì lúc đó ông mới vừa ông ăn cái đó mà ông chực nhớ lại ông khóc thì bạn bè nó thôi vợ chồng ghen nhau thì sáng gây chiều hòa chứ có cái gì đâu mà khóc ông nói không tôi khóc không phải là vì gây gỗ không phải là vì vợ tôi bị thương tích mà tôi khóc là vì tôi nhớ là cái lời tiên đoán của sư phụ ngày xưa mà tôi không có tin mình thấy ghê chưa tức là một bước người mà người mà mà cổ dục à, mà tu hành ngon lành nó một bước lên mây mà sơ sẩy một cái là một bước từ mây xuống tới sình lấy sình đấy là chỗ đó mà mình khuynh hướng chúng sanh là đụng đâu dính đó dính trong từng cái sở hữu sở đắc của mình con voi thì coi như là nó, nó ôm chặt vào ở trong cái gọi là là là là là, là, là, là cái đóng phân con run nó, nó, nó chỉ biết cái miếng đất trước mặt cái miếng đất mà nó, nó, nó chui rút cái trọng Đấy. rồi khá hơn là con người là chui rút ở trong bộ máy ấm gia đình trong vòng tay thê thiết trong cái tiếng nói tiếng cười thỏa thẻ của con thơ Ờ, trong cái mái nhà tranh vách đất hay là trong một cái villa biệt thự hay là trong nhà cao cửa rộng trong chức quyền trong là là ngai vàng đế nghiệp của một ông vua ờ, trong những thành tựu thiền định ờ, của một hành giả thiền chỉ là thiền quán chìm đắm ở trong chút xíu cái mình gọi là sự thanh tịnh của giới luật sự uyên bác của kiến thức à, sự gọi là là là gọi là vững vàng của thiền định à, sự gọi là sáng suốt à, của một chút trí tuệ quán một chút xíu đó thôi tự nhiên thấy mình hay và tôi phải nói một câu đau lòng từ người có tóc cho đến người không tóc tôi không nói tới, tới người ngoại quốc tôi nói người việt nam tôi chưa từng gặp một người nào mà tôi thấy có dấu hiệu của cái sự gọi là buông bỏ đối với những thành tựu của mình tôi chưa từng gặp một là búng xỉn thì ôm chặt tài sản còn hai là có tí nhan sắc thì chảnh chẹ thấy mình đẹp có tí quen biết thì thấy mình hay có tí kiến thức thì thấy mình giỏi à, rồi có tu hành chứng đỉnh thì thấy mình trong sạch và tôi phải nói là từ người có tóc cho đến người không tóc trong 43 năm làm thầy chùa tôi chưa từng gặp một người mà có cái dấu hiệu đó chưa từng gặp đó là một điều đáng buồn bây giờ mới tin là mạt pháp cho nên nhiều người nói rằng là thời này phật tử đông rồi chùa miễu rồi đền tháp quy nga trạng lệ quy hoàng rực rỡ nó không cái đó cái đó cái đó là mang định cách sân khấu thôi không chứ còn có một nguyên tắc rất đơn giản của đạo phật mà thời này không được biết tới nữa đó là chuyện phải làm thì làm đường phải đi thì đi nhưng không có gì để mà nắm níu hết mà có tệ đó tôi nói là nữa có tệ đó mà mình không có làm được điều mình biết á nha có tệ mà mình không làm được điều mình biết thì cũng làm ơn nhớ rằng không có gì để bán dầu không làm được như điều mình biết thì tối thiểu thì cũng nhớ được cái, cái, cái, cái nhớ cho được cái công thức này à, là không có gì để bán không có điều gì hãm diện chẳng qua là mình cũng đứa bé ham chơi thì mình cứ tiếp tục mình chơi nhưng mà phải là phải luôn luôn hiểu đây là đồ chơi cái bậy nhất trên đời nó là không biết mình bậy cái bậy nhất của mình đó là mình bậy mình mới biết mình bậy rồi khá hơn một chút mình biết tìm đến một cái tốt cái thiện nhưng mà lại ôm chặt trong đó rồi không biết rằng cái thiện để tự nhiên nó là thiện vô tư thơ ngay thì nó là thiện nhưng mà đã có lòng ôm nó rồi nó lại nảy sinh vấn đề yeah ví dụ như bây giờ ăn rau là tốt ăn trái rau trái là tốt à, đi bộ vận động thể thao là tốt phơi nắng là tốt nhưng mà ôm chặt lấy nó là bậy tôi khẳng định như vậy tôi phải là bác sĩ tôi phải là dược sĩ tôi khẳng định ôm chặt là gì coi nó là tất cả là bậy các vị biết mà cái điều kiện để có được một cái đời sống hoàn hảo là phải có tâm lý vật lý chứ đâu phải chỉ là nghe nó ăn rau tốt rồi cả đời mình mình dẹp tất cả mọi chuyện chỉ tập trung ăn rau cỏ củ quả hoặc mình nghe nói là thể thao là tốt mình dẹp hết tất cả mọi sự chỉ tập trung vô cái thể thao vận động sai nó tốt thì mình cần phải thực hiện nó nhưng mà coi nó là tất cả là sai chỉ có rất đơn giản như vậy ai cũng biết đây là kiến thức phải nói là kiến thức tiểu học kiến thức bú bình ai cũng biết rồi. nhưng mà tôi phải khẳng định rằng không phải làm nó là dễ đâu nha à, thì cho nên chúng ta tiếp tục mang cái thanh sanh tử này mà toàn là thực hiện cái gọi là dòng duyên khởi chiều thuận chứ không ai làm cái chiều nghịch hết mà tôi nhắc lại lần nữa dầu không làm được cái chiều nghịch nhưng ít ra mình cũng phải có cái ý thức phải có ý thức ý thức rằng một tí bám thôi cũng là sai mà mắc cái chứng gì mà la lùng bị cái nghiệp gì nó nặng mà mình nói là thú vật thì giận chỉ có thú vật nó mới dở như vậy nó không có biết được cái đó tôi nhắc lại lần nữa cái đôi giày là để mình mang mình đi ngoài đường chứ không phải để mình mang mình leo lên giường đôi giày nó trị nó, nó hiệu LV nó trị giá hai ngàn rưỡi <coughs> ví dụ như vậy khi mình mang ra mình được bao nhiêu người ganh tị và ngưỡng mộ đúng đôi giày đó mình mang rất là vừa chân không? mình đi tiệc tùng không lễ lạc hãnh diện lắm đúng nhưng mà tất cả cái đúng đó, đó là là phải dừng lại ở cái cửa ra vào của cái nhà mình chứ không phải mình thấy nó hay rồi mình mang mình đi vô trong phòng mình đi tắm mình mang nó rồi mình đi toilet mình cũng mang nó rồi lên giường ngủ mình cũng mang nó thì sai chuyện chuyện vậy đó mà cũng không hiểu mà cứ nghe nói cái giày LV cái giày Gucci là đắt tiền thì cứ chọt nó vô mang đi khắp nơi là sai mà ai cũng biết mà cứ như vậy mà mang ở đây cũng vậy một tí thành tựu về danh về lợi về tâm về vật mấy cái đó nó nó chỉ là nó chỉ là một cái hoa rất là nhỏ ở trên cái, cái cái con đường sanh tử trên cái con đường tu chứng thôi cũng là cái gì hết mình nó lạ lắm à, cho nên bao nhiêu cái mình đã học trong mấy tuần lễ qua mình học về uh, là tâm tâm sở học để thấy mọi thứ nó là khổ mọi thứ nó là đồ ráp và mọi thứ nó đều là do do duyên nhớ nha mọi thứ là cổ mọi thứ là đồ ráp mọi thứ nó là do duyên rồi sau đó mình học về 14 mình học về 25 mình học về thập ác học về thập thiện học về 10 35 mặt mình học về 37 bộ đề phân chỉ để làm một chuyện thôi là cho thấy rằng cái dòng sanh tử luân hồi nó được cấu tạo như thế nào và học chỉ để thấy được một điều thôi đời sống đó là sự thế chỗ mình không làm gì hết thì cái sau nó thế chỗ cho cái trước nhớ nha sáng nay mình học tập trung học cái chữ thế chỗ đó ừ. mình không làm gì hết nha mình làm con chó con heo á thì cái thân này tâm này cảm xúc này tâm trạng này thiện ác này buồn vui này cứ cái sao nó thay thế về cái trước à, mình sống như xúc xúc vật á, thì mọi thứ cũng cái sao thay đổi về cái trước bây giờ qua nói chuyện tu hành thì cũng là thế chỗ nữa nhưng mà cách thế chỗ trước này mình buông xuôi để cho mọi thứ nó, nó cuốn trôi theo cái, cái sự vận hành tự nhiên à, của vạn hữu còn cái trường hợp tu hành là gì là sự thế chỗ trong cái chủ chủ ý trong sự sắp đặt của mình đó là sao là cái từng cái ở trong 14 được thay thế bởi từng cái trong 25 một cách tương ứng và hợp lý không ví dụ như nhưng mà nói như vậy các bạn hiểu lầm nữa tưởng là mình lấy ra từng cái mà tôi cũng phải giải thích thôi ví dụ như khi có 14 thì đương nhiên cái 25 nó vắng mặt đó là nói nói nói kiểu mà năm 10 15 20 đó à, còn nói chi tiết mình phải hiểu sâu vô tại sao có 14 mà 10 25 vắng mặt mà có 25 14 vắng mặt bởi vì trong đó trong 14 toàn bộ nội dung 14 nó đi ngược lại cái 25 và toàn bộ cái 25 nó đi ngược lại cái 14 hễ mà có vô tham thì tham vắng mặt hễ có trí tuệ thì cái, cái si nó vắng mặt hễ có tùy hỷ đó, thì cái ganh tị nó biến vắng mặt hễ có cái vô tham xả ly đó, thì cái, cái bụng sinh nó vắng mặt chỉ về thơ nhớ nha ừ, nhớ cái đó cho nên không tu hành không làm gì hết thì mọi thứ nó cũng bị thế chỗ mà nó thế chỗ cái kiểu mà cực kỳ nguy hiểm có nghĩa là cái ác trước bị thay thế bằng cái ác sau khổ trước bị thay thế bằng cái khổ sau chỉ vậy còn mình tu hành là mình lại làm một cái chuyện thay thế khác có nghĩa là cái ác nó bị thay thế bởi cái thiện à, nó thay thế bởi cái thiện cái thấp nó được thay thế bởi cái cao yeah. À, cái cái dục nó được thay thế bởi cái thiền cái phàm nó được thay thế bởi cái thánh ừ. cái chấp thủ được thay thế bằng cái buông bỏ suốt mấy tuần lễ học chỉ mục đích đó thôi học tôi thấy được à, thì ra hành tu hành nó chỉ là cái sự buông bỏ và hồi nãy tôi nói rồi muốn buông bỏ thì phải thấy được cái lý do của buông bỏ à, lý do buông bỏ mình thấy rằng trong cái vũ trụ này á, từ vạn vật ờ, đến chúng sinh à, thì nó chỉ nằm trong có bốn thứ thôi à, nhiều cách phân tích lắm tức là chỉ có cái nằm trong bốn thứ là, là thiện ác buồn vui gián tiếp hay là trực tiếp à, gián tiếp và trực tiếp tất cả chỉ là nhân với quả thôi tất cả chỉ là nhân với quả mà cái nhân thiện cỡ nào đi nữa hãy chưa chứng thánh thì cũng chỉ là sự quẩn quanh trong ba cõi mà ác thì giỏi nói rồi ác là khỏi nói rồi ác kiểu nào thì nó cũng là con đường xa, xa đọa và đau khổ cái đó khỏi nói còn cái thiện á chỉ cần chưa là thánh thì cái thiện nào nữa nữa nó cũng chỉ là tạm thời và cái thiện nó chỉ thật sự có ý nghĩa khi nào mà nó được à, nó chỉ có ý nghĩa mà có giá trị mà chư Phật tán dương đó là khi nào nó gắn liền với ba nhận thức mọi thứ đều là khổ mọi thứ đều là đồ đồ ráp mọi thứ đều là do duyên nhớ nha mọi thứ đều là do duyên ừ, nhớ cái đó với ba cái nhận thức này đó thì ờ, cái ham lâm đó, lúc bây giờ nó trở thành ra là hành trình giải thoát còn nếu không nếu không có được ba cái nhận thức này mọi thứ là cổ mọi thứ là đồ ráp và mọi thứ đều do duyên mà xâm diệt đó nếu mà thiếu ba cái này thì cái 25 mươi nó có một cái điểm tương đồng rất lớn với 14 à cái này sáng nay mình phải nhớ các bài học này nha nếu thiếu ba những thức này thì cái 25 nó có một điểm tương đồng rất lớn với 14 mà lẽ ra 25 với 14 nó chổi nhau nhưng mà vì thiếu ba cái nhận thức là cho nên cái 25 nó bèn à, nó bèn nó bèn giống hệt như cái 14 nó giống hệt chỗ nào nó giống hệt chỗ này là cái 14 ấy, thì nó là nhân tạo ra khổ thân khổ tâm à, còn cái 25 đó, nó là cái nhân để tạo ra cái vui thần sướng sướng thần vui tâm đó, mình thấy nó khác đúng không nhưng mà nó giống kiểu này nè nó giống ở cái chỗ gì khi mà anh ôm anh không có được ba cái nhận thức hồi nãy tôi nói đó anh không có được ba nhận thức là mọi thứ đều là khổ mọi thứ là đồ ráp mọi thứ là do duyên sanh diệt đó đấy thì khi mà anh làm thiện anh làm anh sống ngày cái 25 nó cho quả lành đúng không thì cái, cái quả lành nó xuất hiện thì anh lại tiếp tục à, lấy cái quả lành đó anh đón nhận quả lành nó bằng 14 khổ quá bây giờ hiểu chưa lấy từ giấy ra vẽ đi 14 55 phân tích ra nó khác nhau nhưng mà tại sao mà tôi nói rằng thiếu ba cái nhận thức kia đó thì nó lại giống nhau là bây giờ mới phân tích này cái anh mà anh sống bằng 14 thì anh tạo ra quả khổ đúng không mà vì thiếu ba nhận thức kia cho nên nó là ổng tạo ra quả khổ anh sống bằng nhân 14 anh tạo ra quả của 14 và anh đón nhận cái quả đó bằng 14 nha yeah. nhân 14 tạo ra quả của 14 và đón nhận cái quả đó bằng 14 xong chưa rồi còn cái anh mà anh anh là anh sống 25 nè mà thiếu ba cái nhận thức đó đó thì ảnh sống mà 25 ảnh tạo ra cái quả của 25 mình thấy là cũng sang chứ tới đây vẫn còn sang đúng sống bằng 25 tạo ra quả 25 nhưng mà tới lúc đón cái quả 25 mà lại đón bằng cái 14 wow. có nghĩa là tôi bố thí tôi trì giới là 25 đúng không à, cung kính phục vụ nghe pháp là 25 đúng không đó rồi tới hồi cái quả nó trổ ra tôi giàu tôi đẹp tôi giỏi tôi thông minh tôi có quyền lực thì sao ta tôi gục mặt tôi cắm đầu ở trong đó bằng 11 yeah như vậy thì nghe nó thì nó khác nhưng mà tưởng sao nó cũng nó cũng như vậy nữa nó cũng nó cũng là cũng lại 14 nữa có nghĩa là lúc bây giờ cái anh 14 và anh 25 á, là bà con chú bác bà con cô bạn gì có nghĩa là cùng một gốc mà ra cùng một ông nội mà ra hoặc cùng một mà ông nội bà ngoại nói chung là cùng gốc nội hay cùng gốc ngoại ra thôi ở thể mà bạn gì á, thì cùng bà, ông nội bà ngoại ông ngoại bà ngoại còn ở chú bác thì cùng một gốc ông nội bà nội ra à, cùng một gốc ra đây cùng gốc ra mà mình thì mình không có ngờ cái chuyện này mình không có nghĩ mình cứ nghĩ là mình có 25 là mình ngon nhưng mà mình quên cái 25 mình có ba cái kia hay không nhớ nha cho nên tu tập tệ quán miệng nói là mình hành giả miệng nói là cầu giải thoát miệng nói là đang ở thiền viện miệng nói là tu với thiền sư miệng nói là sống chung với thiền sinh toàn là miệng nói công à nhưng mà nó thiếu ba cái này cho nên 25 nó tiếp tục 25 này nó tiếp tục là cùng phe với 14 mà hễ nó cùng phe đó thì nó làm nên cái gọi là gọi là duyên duyên khởi chiều thuận hay là duyên sinh lẽ ra cái 25 mà cộng với ba này nè thì nó mới ra cái cái hệ thống duyên diệt tức là duyên duyên duyên sinh mà theo cái chiều chiều nghịch đấy nhớ nha hồi đó mình chỉ học cái đó mình chỉ học cái mình học 13 cộng với 14 13 cộng với 25 mà mình quên cái, cái, về trong cái cuối cùng mà, mà mình học à, là 10 mà là 14 này nè à, 14 này là thì khỏi nói là mình đi cái 25 đó đó là phải kết hợp với ba nhận thức đó thì nó mới thành ra 10 35 mặt nó mới thành ra là 37 bộ địa phần được à, và cái này và cái bước cuối cùng nó mới khó nghe nè cái này mới khó nghe nè với cái người mà có 25 cộng 23 cái 25 cộng 3 đó 25 mà thiếu 3 là không được mà phải 25 cộng 3 các vị hỏi nhỏ sư sư cái ba này nó, nó có trong bản đồ anh đạo không có ba này chính là tâm sở trí tuệ đó yeah ha, tâm sở trí tuệ nó cũng nằm nằm trong 25 nhưng mà lúc này được tách ra nó được tách ra nó được lấy riêng ra à cho nên nó là nó vẫn tiếp tục 25 không phải không phải lấy ra rồi còn 24 sai vẫn là 25 à, tức là trí này hỗ trợ cho trí trí kia, kia trí nhận thức hỗ trợ cho trí hành trì nhớ nha trí hạnh nhận thức hỗ trợ cho trí hành tri cho nên cái người mà có 25 mà thiếu số thứ ba đó này thứ ba đó thì sao ta là coi như là tiếp tục quay lại với 14 à, và đối với họ muôn đời 15 14 vẫn là 14 và tiếp tục muôn đời 10 hãy có 14 có 25 là làm một cái 13 cái, cái trung tính là đời đời là có mặt mà hãy có 13 14 25 là mấy cái này nó cộng lại là thành cái gì thành là tâm thành tâm sinh tử Để, mà cái tâm sinh tử nó sẽ tạo ra cái vật sinh tử tức là sắc này yên tâm cái sắc nó do hễ mà ngày này còn tâm sinh tử thì cái vật nó chắc chắn là không có mắc nha trong khi đó nếu mà mà 25 này này mà nó 25 13 này nè mà nó đi với ba cái nhận thức tôi vừa nói thì bây giờ bắt đầu cái nghe cái này nó mới cao siêu nữa khi mà cái 23 này nó 25 mà cộng với 3 này nè lúc bây giờ cái 14 đó nó trở thành ra nó là thức ăn để nuôi cho 25 trong khi nếu mà thiếu cái ba đó thì cái 25 nó là thức ăn nó nuôi cái 14 có nghĩa là sao làm việc thiện bằng tác động của tà kiến bằng tác động của ngã mạng bằng tác động của tham ái ba cái ái mạng kiến nha bằng tác động gián tiếp à, bằng giá tí là nó làm thiệt nhưng mà nó gián tiếp là bị tác động bởi ái mạng kiến cho nên lúc giờ nếu thiếu ba cái nhận thức đó thì 25 này lúc bây giờ nó lại là thức ăn để nuôi cái 14 để mai mốt nó cho quả ba ngày làm mốt nó cho quả lành thì cái quả lành nó là, là lại nuôi vô cái thằng 14 mập ú luôn này trong khi cái người mà có ba nhận thức này thì lúc bây giờ cả cái 14 đó nó trở thành thức ăn nó nuôi nó nuôi lại cái 25 là sao có nghĩa là khi mà hành giả mà tu tập bốn niệm xứ không? tại vì 25 mà cộng với ba là dứt khoát có thể bốn niệm xứ dứt khoát nha tôi chịu trách nhiệm với lời tuyên bố này 25 mà cộng với ba này dứt khoát là phải là bốn niệm xứ rồi tại vì biết mọi thứ là khổ biết mọi thứ là đồ ráp biết mọi thứ là do duyên sanh diệt mà đấy thì với cái người như vậy đó, khi 14 có mặt họ biết biết 14 đang có mặt và khi cái quả của 14 có mặt họ biết rồi khổ thân đang có mặt khổ tâm đang có mặt ưu đang có mặt không khổ đang có mặt mà cổ ưu là, là phải quản 14 không đúng cổ ưu là quản 14 rồi hỷ lạc là gì <coughs> hỷ lạc là quả của của 25 đúng không rồi như vậy thì khi mà cái anh mà rồi, rồi còn cái xã là khỏi nói cái xã này thì có lúc nó đi, đi theo bên 25 cái xã có lúc nó đi theo bên 14 à cái xã này có lúc đi theo 25 có lúc đi theo 14 cho nên cái xã này có lúc thì nó đi bên quả 14 có lúc nó đi bên quả 25 có không ta có có cho nên là cả khổ lạc y ưu hỷ xã nó có lúc nó đi theo nhân có lúc nó đi theo quả nhớ nha rồi mà cái người mà không có ba cái nhận thức tôi vừa nói <coughs> người không có ba nhận thức đó nghe cho kỹ nha người không có ba nhận thức đó 14 <coughs> càng lúc càng tệ <coughs> mà cái 14 nó càng lúc nó càng tệ đó thì cái quả của nó càng lúc càng nhiều và cái 25 á thì nó <coughs> càng lúc càng hiếm mà nó có được cái nào là, là lại nó lại tiếp tục nó quay về nó nuôi mập cái thằng 14 nó đã hiếm mà mỗi lần nó có lại quay lại nó nuôi mập cái thằng 14 <coughs> trong khi cái người có cái cái cái ba cái nhận thức đó thì khác cái 25 nó càng lúc nó càng nhiều và nó không là nó không có còn nó càng lúc nó càng nhiều mà nó lại tồn tại độc lập nó không có nuôi mập cái 14 nữa và đặc biệt là bản thân cái 14 lúc bây giờ 14 và quả 14 lúc bây giờ nó là thực phẩm nuôi ngược lại cái 25 à nghe thì kỹ nuôi ngược là sao nãy tôi mới nói đó đối với hành giả tứ niệm xứ mỗi lần tham có mặt lại là một cơ hội đắc đạo lời ký dần họ ghi nhận tham nha đó có phải là cơ hội đắc đạo không đắc chứ các vị coi kỹ coi, coi, coi tôi nói có đúng không biết ghi nhận đây là sân nha ghi nhận đây là hoài nghi bụng xỉn ganh tị nha có phải là cơ hội đắc đạo không nếu đủ duyên đắc cái đẹp như sức chẳng hạn như trong kinh kể có một cái vị vua đang đau khổ cùng cực vì con chết ổng có gia tạng có một cùng một, một cậu, cậu hoàng tử cưng bằng trời lăn đùng ra chết ổng đau điếng ổng đau tính là là, là coi như lên tới ấp luôn đau điếng có bị biết vua mà không cần vua nó nhà giàu là quý con trai cỡ nào mà đằng này ổng lại là vua nữa nguyên cái cái giang sơn lãnh thổ này nè là trong gậy vào một mình nó thì nó lăn đùng rồi nó chết cái bị tưởng tượng là ổng một là thương con một phần là tiếc tiếc tiếc của chịu không nổi thì trong cái cơn đau thấu trời nó mới suy nghĩ thế này có đau quá gì lỡ đâu nó ra vậy ta à, tại vì má đẻ mình ra má đẻ mình ra mình mới mới mới, mới, mới mình có mặt cái trên đời này là mình mới mới có cái, cái đau này mà ở đâu mà má đẻ mình ra vậy ta do nghiệp thì ngát đời trước mà nghiệp thì ngát ở đâu nó ra là do có thích có ghét trong sáu tầng mà thích ghét được sáu trần ở đâu nó ra là nó do sáu căn mà sáu căn ở đâu nó ra là nó do nghiệp thiện ác từ trước mà nghiệp thiện ác từ trước ở đâu nó ra là do mình u mê mình không biết mấy cái nãy giờ mình phân tích thấy như vậy sao quỷ nó lập tức thấu suốt 12 duyên khởi và chứng độc giác ngay tại chỗ một vị nữa cũng là là hoàng tử hoàng tử thương một cái cô công chúa láng giềng sắp đến ngày cưới nàng bỗng dưng lăn đùng ra chết mà nàng đẹp như trời đẹp lắm trong kinh nó đẹp lắm đẹp như tiên vậy đó ừ. thì lăn ra chết hoàng tử chịu không nổi thì trong, trong cái cơn đau mà thấu trời đó hoàng tử cũng suy nghĩ y chang như vậy mình đau quá đau rồi cái nẻ đau nó ra vậy ta cứ như vậy đó mà vị đó quán xét 12 duyên khởi và chứng độc giác các vị trong rừng thế nào cũng nhận nhiên hỏi mấy vị này học Phật pháp ở đâu mà chứng 12 duyên khởi trời đất cứ người ta đã học với là bao nhiêu ngàn vị Phật trong vô lượng kiếp trong ít nhất là hai a tăng kỳ hai tăng kỳ là mình thấy là vô số rồi đó vô số cái, cái đại kiếp không hai tăng kỳ một trăm ngàn đại kiếp ờ, bao nhiêu lần học giáo lý duyên khởi nhưng ta học như cũng con két vậy đó bây giờ duyên nó đủ rồi thì tự nhiên nó bừng sáng lần này bằng cái nhận thức của bản thân chứ không phải là kiến thức vay mượn nữa nha yeah cho nên đối với cái người mà có ba cái nhận thức này thì 25 á à, cái 25 của họ là cái con đường giải thoát và cái 14 cộng với cái quả của nó trở thành ra là cái nguồn dinh dưỡng nuôi ngược lại cái 25 à như vậy thì có ba cái nhận thức đó 25 của mình càng lúc càng nhiều đã đành rồi mà nó biến luôn cả cái 14 trở thành ra là cái, cái, cái, cái, cái chất dinh dưỡng À, để nuôi lớn ngược lại cái 25 còn cái người mà thiếu ba nhận thức đó đó thì cái 14 càng lúc càng nhiều 25 càng lúc càng hiếm mà đã vậy nó có được bao nhiêu 25 là là nó bèn nuôi ngược được thằng 14 nó giống như cái người bị bú vậy đó là nó ăn vô trên mập cái thay để nó nuôi cái bú thôi ăn bổ rõ ràng đúng ăn bổ đúng ăn đồ bổ đồ quý đồ hiếm đồ ngon không à nhưng mà ăn nó nuôi cục bú đó thôi đây ở đây cũng vậy cho nên cái 25 của mình đó là nó nuôi cho mình đẹp mình khỏe hay là nó vô nó nuôi cũng bú 14 thì cái đó là do mình nhớ nha cho nên tôi nhắc lại cái cái bài giảng sáng nay là tôi nói cái chữ thế chỗ là chỗ đó muốn muốn thế chỗ mình muốn thấy rằng là xưa giờ cái cái 14 nó tệ nó dơ nó xấu bây giờ mình muốn biến nó thành đồ là là là đồ quý đồ hiếm hơn dễ hẹp phải lấy ba cái nhận thức kia có ba nhận thức kia thì cái 25 càng lúc nó càng mạnh càng nhiều và lúc bây giờ hai cái cái 14 đó, đó lúc bây giờ nó cũng trở thành ra là cái nguồn ờ, dinh dưỡng cho cái 25 mà chưa cái này còn ghê nữa nè lúc bây giờ cái 13 đó đó hồi hồi xưa giờ mình nói 13 đó 13 có trung tính đúng nhưng mà cái 13 đó bây giờ là nó lại nuôi ngược nó, nó lại cũng là điều kiện để hỗ trợ cho cái 25 luôn trong khi cái cái 13 đó là đối với người sống nhiều bằng 14 thì cái 13 đó nó chỉ nuôi mập cái 14 thôi nó là nó là nó là gì bộ phận linh kiện thiết bị hỗ trợ cho cái 14 nhưng mà khi mình sống nhiều bằng cái 25 thì cái 13 nó lúc bây giờ đã nó là tợ tha mà 13 nó sẽ tợ tha mà đấy có nghĩa là hãy mà 25 mà thì nó đi theo 25 đấy có nghĩa là thế chỗ là vậy nghĩa là mọi thứ bây giờ cái bàn cờ nó lật ngược lại rồi bàn cờ nó lật ngược cờ đỏ cờ, cờ xanh nó lật ngược ngày xưa là coi như mình sống nhiều bằng 14 cái 25 nó cũng là một là con một nhà với 14 bây giờ mình lật ngược lại mình, mình thấy chỗ 25 mà cộng với 3 đó à, 3 nhận thức đó đó à, mọi thứ là khổ mọi thứ là đồ ráp thì mọi thứ do duyên mà sanh diệt đó thì với cái đó đó thì lúc bây giờ cái 25 nó càng lúc càng mạnh và bản thân cái nhân 14 và quả 14 nó lại nuôi ngược lại cái 25 nhớ nha nhớ cái đó, cái đó rất là quan trọng à, và một điều nữa đó là toàn bộ những gì mà cái 23 25 cộng 3 này đem lại nhớ chỉ được phép nói 25 cộng 3 chứ không được quyền nói 28 nha ai nói 28 là sai bét nha tôi nhắc lại chỉ được nói 25 cộng 3 chứ không được nói 28 nha nhớ cái này tới chết cũng nhớ nha tại vì cái cái ba này nó chính là tâm sở trí tuệ nha cái cộng ba đó là không phải là cộng tâm sở mà cộng cái cái nội dung cái nội dung gọi là nội dung supplement của của trí tuệ nha nhớ cái ba này là nội dung supplement chứ không phải là thêm cái gì nữa thêm tâm sở người học Abhidham không có nói cái gì mà không có chi pháp nhớ cái đó nha nhớ cái đó, cái đó chết thì phải nhớ thì khi mà cái 23 25 cộng 3 này nè mà nó dẫn đến cái thành tựu nào thì thành tựu đó chỉ là trạm dừng thôi trạm dừng thứ nhất là gì là sự thành tựu trí tuệ quán cũng chỉ là cái để mình đã nói trạm dừng là sao ta trạm có biết gì tiếng trạm không trạm đây trạm chỉ là trạm thôi trạm trong tiếng án đó là mình thấy có chữ lập à, lập như là đứng chỗ chỉ để đứng thôi nha hôm nay ai biết tiếng tiếng tàu không ta trạm nó chữ trạm á không trạm thì cái chữ trạm nó có cái chữ lập nó lập là đứng đã nó trạm thì nó không có lâu được nó không có lâu được nó chỉ là chỗ đứng này đứng rồi đến lát nó đi nữa nó hay cái chỗ đó đó à, rồi thì thì là, là là trí tuệ quán của phạm phu chỉ là tạm dừng bắt đầu đi nữa đủ duyên Dạ, mà lên tới tu đầu quần thì cũng chỉ là tạm dừng thôi rồi đi nữa đi nữa đi nữa đi nữa lên tới nhị quả tư nà hàm rồi tam quả là cũng tạm dừng rồi sao nữa làm sao là hán cứu cánh phải không đúng nhưng mà phải tạm dừng không đúng tạm dừng là vì sao tạm dừng là <laughs> dừng ở đây không có phải là để đi đến đâu nữa mà dừng ở đây nghĩa là sắp sửa buông hết nhớ nha trước quả la hán thì những trạm dừng trước đây là để ghé tạm để còn đi nữa còn lên tới quả vị a la hán thì cái quả vị a la hán chỉ là tạm dừng nhưng mà không phải để đi đến đâu mà là để buông sách nay mai mà chậm tắt thở rồi thì buông sách cho nên những cái gọi là thánh trí hay là đức hạnh của vị la hán lúc bây giờ là phải buông là đó chỉ là cái tạm dừng ờ, sau khi chứng xong thì sống thêm 5 năm 10 năm 20 năm thì đó chỉ là cái trạm là nay mai là trẫm bỏ trẫm đi luôn trẫm đốt luôn xe đốt trạm luôn trẫm luôn thành trẫm thành khối luôn nhớ nha ừ, trạm là trạm vậy đó à, như vậy thì ngày xưa à, làm nghiệp thô à, nghiệp thô nghiệp ác thô á là sát là nghiệp uh, nghiệp uh, tức là uh, ờ, 14 thể hiện qua thân khẩu đó không nghiệp 14 thể hiện qua thân khẩu sau đó từ từ khá hơn là 14 chỉ còn ở khẩu nhưng mà bớt ở cái thân rồi từ từ là 14 chỉ còn ở tâm thôi rồi bắt đầu đi bước nữa bước nữa đi nữa đi nữa đi nữa 14 nó nó, nó còn ở ở nó 14 ở cõi dục không đó nhưng mà sau đó chỉ còn lại là cái 14 ở cõi sắc thôi 14 cõi sắc mình nói 14 là cái, cái chữ gọi chung chứ lên cái sắc nó không đủ 14 nhưng mà đây là cái chữ 14 đây tôi gọi nó nó, nó là cái từ đồng nghĩa với cái bất thiện đó nhưng mà tại đang giảng Abhidhamma nó xài con số nha bỏ từ từ từ từ như vậy rồi bỏ cái 14 cõi sắc chỉ còn là cái cái cái 14 cái cõi vô sắc nè đó là một rồi cái thứ hai nữa là từ từ ở trong cái 11 cái nó gọi là thô từ bỏ từ thô sang tế ờ, rồi cái thiện cũng vậy cái thiện từ thô tâm đế là hồi đầu cái thiện mà nó còn quẩn quanh ở trong cái gọi là thiện dục rồi từ từ phải là cái thiện của bậc ly dục và từ từ phải là cái thiện của cái bậc chán lì chán sợ danh sắc nhớ nha cái lâm á à, cái lâm cái lâm hồi đầu nó còn nó, nó là lâm của người hưởng dục sau đó là lâm của người ly dục và cuối cùng là cái lâm của cái người mà nhàm chán danh sắc nhàm nhàm chán tâm và vật nếu đủ duyên thì lúc bây giờ 25 này nó không còn được gọi là thiện nữa mà nó được gọi là 25 là duy tác hay là 25 vô ký tức là lúc bây giờ cũng gọi là 25 nhưng mà nó giống như cái hột thóc mà nằm ở trong nồi cơm chính hình thức thì y chang như là hột lúa ngoài đồng nhưng không còn có khả năng gọi là gieo trồng và tạo nên cây lúa mới nha chụp hình quay phim thì y chang như cái hột lúa ngoài đồng không nhưng mà nó chỉ là cái hột thóc nằm ở trong cái nồi cơm đã chín thôi nó không có thể tạo ra nó không thể tạo ra cái chủng tử mới được à, nhìn thấy trang đây cũng 25 muôn thở là 25 đúng nhưng mà 25 của cái người mà gọi như đã phát triển ba cái nhận biết thứ kia ở mức rốt ráo không thì lúc bây giờ là nó vẫn là 25 mà 25 này nó không có tiếp tục tạo ra cái quả nhân thiên nữa nó không có khả năng tạo ra quả nhân thiên nữa 25 này chỉ để cho một vị a la hán làm việc à, à, thuyết pháp à, rồi chăm sóc người bệnh rồi chia sẻ vật chất à, cho bạn tu à, lễ phật nghe pháp à, à đảnh lễ tháp xá lợi rồi tụng kinh rồi ghế cá Ờ, vị nó có ờ, tu tập trao dồi thiền định thành thông đi nữa có nữa có đắc lán rồi có vị vẫn tiếp tục ờ, trao dồi thành thông thiền định à, có nhưng mà vì vì cái việc đó đối với các ngài nó dễ quá thì các ngài tiện tay làm chứ không phải là đi mong đợi là ta có thành thông để mà ta đi mây về gió hay là ta uh, sanh về cõi phạm thiên không có lúc đó là đơn giản lắm các vị thấy rằng có thành thông thì mình uh, sẽ giải quyết được nhiều chuyện hơn thứ nhất hoàn pháp độ sinh nó lợi hơn ví dụ như bây giờ cần hỗ trợ tinh thần cho một chúng sanh cách mình ngàn dặm mà trong buổi sáng nay thì sao ta có hình hình như có thành công tốt hơn hình như này và chưa kể là vị đến thấy rằng cái cái cái khả năng mình mà chứng chi, chi, nhập định và chứng thiện của mình nó quá đơn giản tại sao mà mình không không không không không không không không, không, không, không thử tu tập trong nháy mắt vì có nó có cái lợi thế này thay vì mỗi lần có cái đau đớn mình phải ngồi mình gồng nó thì chỉ cần người nó nhập định cho nó khỏe ở đây không phải là chạy trốn nỗi khổ niềm đau nhưng mà các vị thử tưởng tượng một bên ngồi gồng còn bên là thanh thản không bị cơn đau đó nó là làm cho, cho, cho khó chịu thì cái nào tốt hơn mình dùng cái phòng tâm mình á mình nghe cái chỗ này mình, mình nghĩ ồ dạ là hắn còn sợ đau không phải nhưng mà mình ngồi mình nghĩ bằng cái đầu của con người cái đầu tức là một bên ngồi gồng còn bên là thanh thản à, nhập định à, thanh thản nhập định khi mà ở trong à, ung thư nó quậy nát cái tổng rồi mở ngoài cái môi vẫn mỉm cười người nhập tứ thiền không còn khổ lạc thì cái nào hay hơn hay là phải ngồi gồng mà lý do là là chỉ vì tại vì ta là a la hán nên ta không có nên chạy trốn đau khổ sai vì a la hán không có sợ khổ không có ham sướng đúng nhưng vị la a la hán không có ngu sững mà như cái kiểu mình nghĩ Tức kiếm cái đắng cái khổ cắm cái đầu vào để chứng tỏ cho nó thấy rằng ta là a la hán thì không vì a la hán đi ngoài trời nắng vẫn biết đổ mồ hôi vẫn biết khát nước vì a la hán vẫn biết bước vào cái bóng râm à, để mà tránh nắng tránh mưa Vì a la hán khi khi mà, mà mà đi qua sông thấy nước xiết thì vị đó cũng vẫn phải xài đến gọi là ờ, tàu đò à, nếu không có thần thông ví dụ như vậy chứ bị a la hán phải như mình mình ngồi mình ngồi mình nói a la hán là coi như là không còn biết sạch dơ phải quấy ừ, an toàn nguy hiểm hết đắt rồi không còn chấp nữa thì cái đó là là là là, là mình biến a la hán thành ra cái, cái, cái, cái người vô tri rồi cái tiện nghe kẹp không phải nha cho nên à, cho nên là ở đây mình thấy là tất cả đều là tạm dừng hết tạm dừng hết à, bỏ ác thành thiện rồi bỏ thiện thấp lên thiện cao mà bỏ ác thì nó theo nhiều cách bỏ ác thô ờ, rồi từ từ bỏ luôn ác tế rồi thiện cũng vậy từ cái bỏ cái thiện thô lên cái thiện tế và cuối cùng bỏ luôn các biết nghe kịp chưa thì từ cái hành trình giữ giới cũng vậy à, hành trình giữ giới ví dụ như mình thấy cái giới bị kheo trọng giới là gì trọng giới là tránh những cái cái cái cái, cái tội nặng tội thô rồi cái từ từ lên qua khỏi cái 17 trọng giới bắt đầu vô tới mấy cái giới tế à, mấy cái giới tế là mấy cái giới mà ví dụ như là eh, khi ăn không có độn thức ăn bên má không có húp rột rột khi thuyết pháp thì phải cẩn thận phải tôn kính pháp không ngồi chỗ thấp thuyết pháp cho người ngồi chỗ cao không đứng nói cho người ngồi không à, ví dụ như vậy à, rồi cốc liêu thì phải cốc liêu chùa chiền thì phải biết giữ vệ sinh nếu mà không biết giữ vệ sinh thì sẽ phạm phạm luật thì cái, cái giới càng lúc càng tế dần tế dần tế dần còn cái giới cư sĩ thì sao gia tài chỉ có năm giới thôi năm hoặc tám giới so với cái giới xuất gia thì nó thô lắm nghĩa là nó chỉ tránh cái chuyện lớn thôi nó tránh cái chuyện mình người ta thấy được là một là người ta thấy được hai nữa là là cái giới mà xã hội lên án còn riêng cái giới xuất gia là họ giữ luôn cả những điều mình mà xã hội mình giữ xã hội không có thấy người ta không có thấy Đấy. hoặc là người ta thấy ta cũng lên án chi nhưng mà đối với đức phật nói chuyện đó chuyện không nên thì mình cũng phải tránh như vậy mình thấy giới định và tuệ nó là một cái hành trình bỏ ác thành thiện từ thô sang tệ nhớ chưa tam học là gì là cái hành trình bỏ ác thành thiện từ thô sang tệ lại là bỏ nữa mà khi chứng rồi thì muốn lên tới nhị quả phải bỏ phải vượt khỏi cái sơ quả muốn đắc tam quả phải vượt khỏi cái nhị quả muốn đắc la hán phải tứ quả phải bỏ cái tam quả và sau cùng đủ duyên rồi mãn thọ rồi thì vị lãng buông sạch để mà không tồn tại nữa nha bài giảng sáng nay có thể có nó cái chi pháp nó không có nhiều như là hôm qua nhưng mà nó có những điểm nó hơi khô và rất khó chấp nhận nhưng mà nếu mà bà con nghe được thì bài sáng nay nó mềm hơn bài ngày bài ngày hôm qua nhớ nha thì nội dung tu học có bao nhiêu đó thôi nhưng mà đừng nghe như vậy đừng nghĩ rằng mình đã học hết là sai là bởi vì sao vì căn tấm chúng sanh trong đời đó. nó nó phức tạp như là các chủng loại chúng sanh vậy có bao nhiêu chủng loại thì có bấy nhiêu căn tấm à, có bao nhiêu cá nhân thì có bao nhiêu căn tấm và mình học đạo đó mình tưởng mình học năm chục bài giáo lý là là đủ nhưng mà không thứ nhất mình chưa tìm ra được cái cái cái bài nào, nào nó hợp với mình để mà mình chuyên tu thứ hai mỗi vấn đề như vậy tùy vào cái trình độ mà mình hiểu sâu tới đâu rộng tới đâu nha chưa kể là mình hiểu sai mà cần phải được điều chỉnh nữa cái kiến thức phạm phu nó có ba một cái cần phải làm sâu hơn hai là cái cần phải làm rộng hơn ba là cái cần phải được chỉnh lại nhớ ba cái này học cái gì dầu thuộc lòng tâm tạng cũng phải nhớ mình là phàm nha phàm nha kiến thức mình có ba cái cần nha kiến thức mình có ba cái cần luôn luôn kiến thức phạm phu luôn luôn có ba cái cần cần làm sâu hơn cần làm cần mở rộng cần đào sâu và cần điều chỉnh mà đa phần chúng ta thì cái cần điều chỉnh đó là nó chiếm tới 98 phần trăm đa phần á, là cái cần điều chỉnh nó, chiếm tới 98 còn lại có hai phần trăm thì trong đó một phần trăm là cần làm cho rộng một phần trăm là cần làm cho sâu Đúng chưa? Chưa còn cái nữa. Các vị làm ơn nhớ hoài cái câu này. Nhớ hoài cái câu này. đều như Lai biết, nhiều như lá trong rừng. đều như Lai nói ra chỉ là một nắm lá. Người ta có một thúng lá đó. Thì cái hiểu người ta về cái nắm này nó khác. Người ta có tám thúng đó, thì ta hiểu về cái nắm này nó khác nha nhớ nha chứ đừng có tưởng là mình có được một nấm là mình ngon sai mình ngoài cái nấm này ra mình có được một thúng lá khác đó thì cái nấm này nó được hiểu khác mà mình người ta đã có được năm chục thúng á thì người ta hiểu cái nấm lá này nó khác nó, nó hiểu nó khổ rồi nó cũng hiểu ghê nó khổ cho nó nó hiểu ghê chứ này nhớ nha phật giảng phật điều phật dạy chỉ có một nấm thôi nhưng mà cái vốn liếng để hiểu một nấm này nè ngài sẽ là phất ngài có 50 tấn lá Ngài có 50 tấn Ngài lấy 50 tấn đó để Ngài hiểu cái nắm lá này nè Rồi ngày nay Ngài có 18 tấn ở ngày a ca giúp người có 17 tấn ví dụ như vậy ngày một ngày liên này ngày có là 49 tấn 49.5 à, tấn ngày chỉ người nhỉnh là ngày là phát một chút thôi này ví dụ như vậy này còn mình thì sao chuyện đầu tiên là cái nấm mà đức phật để lại cái nấm lá là mình học chưa được nấm rồi đó tôi bảo đảm mà tôi bảo đảm ai cũng biết chứ còn mà mình bây giờ trừ ra mấy sự cố uh, ờ, sự cố uh, sự cố sự phụ biến điện này chứ còn tôi thấy mình ở việt nam là tôi thấy là cái nấm của đức phật để lại là mình ờ, mình được cái cuốn lá là một cuốn thôi một cuốn lá rồi mà nên nhớ cái lá sinh sa ba đó nha cái lá nó phải là lá lớn đâu nha mà, mà mình chỉ được một cuốn là mình đã giỏi kinh lắm rồi đó giỏi lắm rồi đó nha ừ mà mà cái muốn hiểu được cái cuốn đó đó là anh phải có bao nhiêu cái nấm lá khác những cái nấm mà bên ngoài đó để hiểu được cái, cái, cái cuốn lá của đức phật nha yeah. chứ đừng có tưởng là mình có được một hai lá hay làm được, được cái nấm lá kinh điển là mình nghĩ mình ngon dễ ẹ không phải chưa đâu bởi vì ngài rất là bắt ngày có tới năm ngày lấy năm 50 tấn <coughs> ngài lấy nhiều ngày dùng tới 50 tấn để hiểu cái nấm lá của đức phật nha yeah. kiến thức bách khoa ngài sẽ là phát đấy ngày sáu lai phấn vườn vườn liên ngày an an ngày ca giết ngày cam viên viên ngày ờ, phú luna đó, đó là người ta là được mấy chục khách ta lấy mấy chục tấn người ta người ta hiểu cái nắm lá của phật còn mình mình không có biết mình cứ hiểu cái kiểu không thích à, à, những gì ngoài ra nắm lá là cái đó không lợi ích nếu phật ngài nói cái câu đó mình phải hiểu thế này ngài nói rằng á, cái gì nó không có nhắm nó không có dắt dẫn đến cứu cánh giải thoát thì ngài gọi đó là vô ích tuy nhiên tuy nhiên cái người biết mấy cái hữu ích đó, đó nó càng nhiều thì cái nhận thức của họ về cái hữu ích nó khác mình nha ví dụ như bây giờ cái biết về thiên đường địa cõi trời địa ngục biết về các cõi nhớ lại các kiếp tiền tiền thân à, các kiếp tiền thân của mình đó à, cách đây một ngàn kiếp mình sao một triệu kiếp mình sao rồi trong kiếp quá khứ có bao giờ mình như vậy như vậy hay không có như bao giờ mình như vậy như vậy hay không có bao giờ mình như thế kia thế kia hay không mấy cái biết đó mình thấy nó giống như nó, nó, nó, nó không bắt bớ giải thoát sai đúng là về cốt cái, cái cốt lỗi nội dung thì không cần nhưng mình nếu một người mà còn cả đắc túc mạnh minh á thì cái hiểu của họ về Phật pháp nó đã mình nhiều lắm quý gì đã lắm cái gì phải tin gì đó nha hay nói cách khác thế này trong nhà bếp mình chỉ cần có nồi niêu son chảo dao kéo và các thứ thực phẩm nguyên liệu đúng không mình nấu ăn mình cần nó nhiêu đó thôi tuy nhiên tuy nhiên cái người nấu ăn mà có họ có có được chiếc xe hơi biết chạy xe hơi nó vẫn tốt hơn là người nấu ăn không biết thì có nghe kỳ không ta trong râm này có nghe kỳ không nấu ăn á mình ở trong bếp mình đó không mình chỉ cần dao kéo rồi đó gì nữa ta muỗng đĩa nồi chảo và rồi gia vị rồi các cái thứ rau cải củ quả tôm cua cá thịt mình đâu có cần chiếc xe hơi đúng không đúng không đúng rất chính xác nấu ăn vẫn cần xe hơi nhưng mà tôi hỏi nhỏ vô tay thôi các vị đang nấu mà các vị cần mua gấp một món cần mua gấp một món mà ở trong bếp không có đó thì lúc đó mình có cần chiếc xe hơi không mình cần có người chở mình đi hay không hay là mình chạy bộ hả bây giờ các vị hiểu chưa các vị hiểu chưa nấu ăn mình không cần xe hơi rồi phan nấu ăn mình đâu cần cái phone đúng không nấu ăn tôi chưa nghe nói cái thằng nào con nào nấu ăn mà cần cái phone đó. đúng không nấu ăn là mình đâu cần cái phone nhưng cái người nấu ăn mà có cái phone trên tay nó hay dữ lắm có cái phone má hả má ở đâu rồi ờ má lấy một con chai dụ liêu nha ờ giấm cũng hết luôn rồi cảm ơn má ờ lấy thêm chục trứng nữa các vị thấy chưa thấy chưa nấu ăn mình không có cần phone nhưng mà cái người có phone các vị thấy nó hay không trong vòng có 3 giây là họ đã có nào là giấm này dậu liêu nè trứng đã không rồi chưa hết vừa cấp máy xong là bà kia kêu ngược lại ở nhà còn còn còn ngò rí không mày có cần hành lá không đã không đã chưa đã chưa mặc dù nó ăn không có cần xe hơi nó ăn không có cần phone đó, chưa hết còn quan hệ xã hội nữa mình mà có bạn bè nhiều đó mình nấu ăn nó khác mình đang nấu mà mình bị bí cái gì đó bóc cái phone hỏi bà kia mà bà nói bún riêu bún riêu bún riêu nấu làm sao mà cho cái riêu nó nó, nó, nó, nó, sệt cái riêu làm sao mà cái màng cái màng của cái màng của cái nước lèo cái màng cái nó đẹp quá là bà xài dầu điều hả hả dầu điều hay là mè hay hào hả cái gì ok biết rồi đẹp gì thấy chưa nấu nồi bún riêu mình đâu có cần cái phone ờ, nhưng mà mình đâu cần quan hệ xã hội nhưng mà nhờ có quan hệ xã hội đây có quan hệ xã hội có quen biết người này người kia cho nên trong tích tắc nào là có được lời hướng dẫn kèm cặp đó không kèm cặp từ đâu từ cái phone ra từ quan hệ xã hội ra các vị thấy chưa giáo lý cũng vậy đúng đức phật ngài chỉ cho mình nắm lá thôi nhưng mà cái cái cái phụ liệu để đi kèm với nắm lá đó thì mình không thể phủ nhận tuy nhiên tôi nói để cho các vị thấy đừng có mà bám chặt vào cái kiến thức phạm phu của mình chứ không có nghĩa là sau cái thời gian này các vị hè nhau đi ghi danh học bảy tầm ba học yoga khí công rồi thể dục thẩm mỹ rồi uh, fitness ờ, rồi rồi học về phong thủy bùa chú tử vi rồi học về tờ bổ sung học về thiên văn học hải dương học khảo cổ học rồi sử học rồi, rồi, rồi nhân dân tộc học rồi nhân chủng học học rồi hỏi sơ kỳ nó tại ổng kia mới mới học ở đây bổ sung không tôi không chịu trách nhiệm tôi chỉ nãy giờ tôi phanh phui một đống tôi có ý tôi có ý tôi đi lạc đề mà tôi có ý mà ừ. để cho các vị đừng có cho rằng cái biết của mình là vô địch đừng có cho cái biết Phật pháp của mình là đủ rồi nha làm người một lần đi nha làm người đi nha không gọi là không có động não thì cái chuyện mình hai chân nó chỉ đủ để là mình làm con gà thôi nhớ nha nhớ cái đó nha đừng có tưởng mình đi bằng hai chân mình là con người chưa chắc nha chưa chắc này chưa chắc đâu cho nên nó là trong cái chuyện hồi nãy đó trong cái chuyện mà nãy mà ông thầy mà ông đố ông đố cái đám học trò mà mà, mà kêu mạng đó nãy tôi tôi, tôi chặn cái khúc sau tôi xén cái khúc sau tôi kể thêm kêu mà ông hỏi học trò học trò nó trả lời không được đó ông biết tụi nó kêu ngèm, kêu ngạo quá thì thì ông hỏi mình trả lời không được ông mới trả lời ông trả lời xong ông biết kết một câu thế này kết một câu nặng lắm cái đầu của tụi bay chỉ để mọc tóc nha cái đầu của tụi bay chỉ để mọc tóc thôi và trong mấy cái đầu của tụi bay nó có trong cái tiếng phạn gọi là canh nó chích đa cái chữ nó hay dữ lắm tụi bay có canh canh nó chích đa nhưng mà tụi bay có canh nó va canh nó là lỗ tai tụi bay có cái lỗ tai nhưng mà cái chữ canh ông thầy chơi chữ cái chữ canh nó va nó có hai nghĩa một là người có lỗ tai mà hai nghĩa là trí tuệ đồng nghĩa với banh nha mà ông chơi chữ không nói cái đầu tụi bay chỉ để một tóc thôi nha hãy nhớ đầu tụi bay chỉ để một tóc cho vui cho nó mát thôi à, trình diễn thôi à. mà tụi bay có tụi bay là những đứa có có lỗ tai nhưng mà tụi bay tụi bay cái này dịch tiếng việt nó hết hay rồi tụi bay là những đứa có có cái đầu nhưng mà có lỗ tai để nghe hay không và có lỗ tai nhưng tụi bay cũng phải là cái đứa biết lắng nghe hay không cái chữ canh nó va đây nó phải hiểu là có, có khả năng lắng nghe hay không canh nó va canh ná hai hai hai dấu chấm nha anh n mà có hai dấu chấm vậy canh nó là lỗ tai dạ. chích đa là cái lỗ canh nó chích đa là cái lỗ tai tụi bay có cái đầu không à để mọc tóc nhưng mà tụi bay có lỗ tai để nghe trong và có cái lỗ tai rồi đó thì tụi bay có biết nghe trong chứ không phải có cái lỗ không là đủ mà còn có biết nghe biết nghe này không phải là như con chó mà nghe chủ kêu mà biết nghe này để biết hiểu biết phân tích biết tư duy không ghê như vậy nghe này trong cái mà tôi thấy cái đó nó nặng quá mà tôi tôi tôi người mềm mỏng tôi cũng ngại nói gì mà làm người khác bị tổn thương đau lòng lắm cho nên là tôi, tôi, tôi cắt cái gốc đó nè ok tôi mở rồi chúc các vị một ngày vui nha yeah. Dạ, rồi bữa nay là học bữa học cuối yeah. Dạ.